hai người xem Hello Kim okay. Trời ơi Cô biết là mạng rất là lag Nhưng mà chúng ta hãy Nhớ kiên trì nha Cô biết là rất là lag luôn Hôm nay lại còn quên điện thoại ở nhà nữa Cho nên đang phải mượn Hello, xin chào Đỗ Minh Tài Bây giờ mới có 12 bạn thôi Buồn quá, 10 bạn Ở Youtube ừ, được chưa? Ok chưa? Nếu như chúng ta cảm thấy hơi bị lag thì chúng ta có thể vào trong uh, Youtube để xem nhé các em nhé Hello, bạn nào vào rồi thì Hãy uh, nói lời chào cô đi xem nào Xin chào Nguyễn Ngọc Anh Chúng ta nói hello đi xem nào Good evening, hello, how are you? Đấy bởi vì mạng nó rất là tệ Thực sự mạng rất là tệ luôn Hello Phan Hữu Quân Hello Nguyễn Trang Chúng ta nhớ share cái phần live này về nhé uh, ờ, Và chúng ta nhớ tag bạn của mình vào để học cùng nhé Hello Cường Oscar Hello Đỗ Minh Tài Hello Kim Thỏa Hello Nhi Ý Nguyễn Hello Nguyễn Ngọc Anh Good evening Chúng ta có thể nói là good evening, hi, hello, hey thậm chí có thể là hay hoặc là whatsapp cũng biết là mạng nó rất là lag bởi vì là mấy đợt gần đây thì mạng thực sự là rất là lag chỗ nào cũng vậy thôi mạng rất là yếu kém cho nên là chúng ta hãy cố gắng nhé đấy bởi vì là hôm nay thì cô đã cố gắng để cô soạn bài này sau đó thì cô đi live cho chúng ta này thì chúng ta hãy cố gắng gọi là gì kiên trì nhớ cho và chúng ta hãy cố gắng chịu đựng một chút à, bởi vì là cô biết là mạng nó rất là tệ hại luôn hello đức nguyên Wow, chờ mãi đúng không? Nguyễn Ngọc Thùy Dương, chào các em Hương Thảo Thủy Diệu, hí hí Trần Văn Tiến Duyên Trần Vừa học vừa ăn à? Ôi, thương quá Trang Trang, Đức Nguyên, chào các em Nguyễn Thị Yến, chúng ta sẽ đợi đông đông một tí xíu nhé Bây giờ là mấy giờ đây? À, một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu đúng chưa? Bây giờ đang là 8 giờ 34, một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu 8 giờ 35 Hello Trọng Đạt, chào Thái Phương Hôm nay thì chủ yếu là chúng ta sẽ học về kỹ năng đọc hiểu Chủ yếu là học về kỹ năng đọc hiểu Tuy nhiên thì cô cũng sẽ có những cái phần về phần phát âm để cho chúng ta được ôn tập Mạng tệ hại dã man đúng không? Quá tệ hại luôn ý Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nhá Hãy cố gắng nhá Hello Trần Anh Cô biết là mạng rất là lag luôn Rất là lag luôn Rất tệ hại luôn Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nhá hoặc là chúng ta cũng không cần phải thả tim quá nhiều đâu nhưng mà chúng ta comment nhiều là được Hello Linh Khánh Kim, Lâm Đỗ, Đức Tâm Trần Mạnh, Lương Thanh Bình, Trần Anh, ok Rồi, bây giờ đang là 8 giờ 35 rồi Cô nghĩ là chúng ta cũng nên bắt đầu thôi Nếu không bị muộn quá Những bạn nào vào sau thì các bạn có thể sẽ uh, Xem sau Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Bắt đầu với 5 câu phần trọng âm nhé các em nhé 5 câu phần trọng âm Rồi bây giờ chúng ta hãy comment cho cô thật nhanh xem Câu đầu tiên chúng ta sẽ chọn phương án gì Câu đầu tiên comment thật nhanh nào xem 1A, 1B, 1C hay là 1D Quay đều quay đều ở Mai Phương Anh <laughs> Ok nào, chúng ta bắt đầu comment cho cô xem câu thứ nhất chúng ta chọn phương án gì nào, thật nhanh nào khẩn trương. Bởi vì hôm nay mạng nó cũng hơi bị tệ thế cho nên là hôm nay khả năng là cô cũng sẽ chữa nhanh một tí và cũng sẽ có ít tương tác hơn nhá. Trần Anh Học tiếng Anh thì thực ra nó cũng không có gì là khó lắm đâu Để mà đạt được một cái trình độ căn bản nào đó thì nó không khó Nhưng để đạt được trình độ rất cao thì nó mới cần phải rất nhiều nỗ lực Đấy, Nếu mà chỉ là ở trình độ căn bản thôi ấy, thì uh, câu chuyện khó xem live của cô là chúng ta đã có thể có được một số những cái kiến thức rồi câu thứ nhất cô thể có trang trang 1C um, oh, Phan Hữu Quân 1C rồi cũng vẫn có những bạn chọn 1D đúng không như vậy cũng có những bạn chọn C có những bạn chọn D như vậy những cái phương án chọn của chúng ta cũng khá là khác nhau rồi thì bây giờ thì um, nào bây giờ chúng ta sẽ um, chúng ta nghe cô đọc nhá câu 1 này A chúng ta đọc là terrible terrible ở đây chúng ta nhìn thấy nó có đuôi y bồ đúng không Đấy, đuôi y bồ thì trọng âm cũng thường là sẽ rơi vào âm tiết trước đó ở đây chúng ta có đuôi y bồ này thì trọng âm là sẽ rơi âm tiết trước đó là rơi vào tear như vậy từ này trọng âm thứ nhất đúng không chúng ta đọc là terrible terrible terrible nhớ chưa khi mà chúng ta nhấn trọng âm thì nhấn ờ, khi mà chúng ta nhấn trọng âm thì chúng ta chú ý phải đọc to hơn cao hơn dài hơn so với cả những âm tiết không được nhấn terrible. Rồi tiếp theo chúng ta có difficult, đúng không? Difficult cũng là âm tiết thứ nhất. Đó, difficult đây bên con sẽ ghi số lượng âm tiết nhưng gạch chân số lượng âm tiết chúng ta nhìn đây sẽ thấy là có ba âm tiết và chúng ta sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ nhất chúng difficult. Tiếp theo chúng ta có outdated, cái từ gốc của nó là từ dated. Đó, và chúng ta có cái tiền tố đằng trước là tiền tố out. Đó thì uh, ờ, trọng âm nó sẽ rơi vào cái date này đúng không? ed ở đây nó cũng là một cái dạng hậu tố thôi như vậy nó có tiền tố này nó có hậu tố này thì chọn âm này rơi vào thành phần chính chính là từ date như vậy là à, chính là âm date đúng không như vậy là outdated outdated có nghĩa là gì có nghĩa là lỗi thời Đấy, lỗi thời hoặc là không còn hữu ích nữa Đấy, outdated nó có thể hiểu là not useful anymore không còn hữu ích nữa lỗi thời hoặc là không còn hữu ích nữa nó có thể được dùng để mô tả một cái thông tin nào đó khi chúng ta nói là cái thông tin này nó outdated thì có nghĩa là thông tin này nó not useful anymore we cannot use it anymore chúng ta không thể nào sử dụng nó được nữa đấy gọi là not useful tiếp theo chúng ta có từ primitive đúng không primitive có nghĩa là thuộc về uh, nguyên thủy đó primitive nó cũng có ba âm tiết và cho âm của nó dẫn âm tiết đầu tiên đây đều là các tính từ hết nhé. Như vậy chúng ta thấy đáp án sẽ là phương án C đúng không? Outdated cho âm dương và âm tiết thứ hai. Thế còn tất cả các phương án A, B và D cho âm dương và âm tiết thứ nhất. Ok, rồi tiếp theo. Cô biết là lác rồi nhưng chúng ta hãy cố gắng nhá, đừng có rời bỏ cô buồn lắm. Tiếp theo là câu thứ hai. Comment tiếp xem đáp án của chúng ta sẽ là gì đây. Nào câu thứ hai nào, cố lên, cố lên. Phan Hữu Quân hay D, Thu Hạ 2B như vậy là uh, vẫn có đây là bốn cái từ này đều là danh từ đúng không thì thông thường ý, danh từ có hai âm tiết trọng âm sẽ dấu âm tiết thứ nhất và cũng có một số các trường hợp ngoại lệ thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trường hợp nào sẽ là trường hợp ngoại lệ đây rồi Nguyễn Như Bảo 2D uh, nếu mà chọn 2D là sai mất rồi cô rất tiếc <laughs> nếu mà chọn 2D là sai mất rồi Ok, thế thì các bạn có thể qua YouTube nhá, đúng không? YouTube ừ, ok hơn đúng không? YouTube là mượt đúng không? Không bị lag đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta hãy qua YouTube xem các em nhá Qua YouTube xem để cho nó uh, Cô sẽ đọc tên của chúng ta ở trên YouTube, nhớ chưa? Không biết được, mở chị YouTube Đợi cô một tí, điện thoại không biết cách sử dụng <laughs> Lại nhờ anh quay phim các em ạ Hôm nay cô bị quên điện thoại Ở nhà, vội đến, quên điện thoại ở nhà Thế là, mà điện thoại hôm nay sạc đủ 100% luôn Cuối cùng đến không thấy điện thoại đâu cả Quên điện thoại ở nhà chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh là gì nhỉ? Chúng ta sẽ uh, nói thế nào trong tiếng Anh nhỉ? Quên là gì? Liệu chúng ta có sử dụng động từ forgot không? Chúng ta không nói là forgot nhỉ? Nói là I left I left my smartphone at home Ok, rồi, cô thấy ở trên YouTube rất là ổn đây, <laughs> Rất là ổn Rồi, các em nhớ vào YouTube nhá, bây giờ cô đang ở YouTube, cô không đang ở trên ờ, Facebook nữa. Có vẻ đang rất là mượt mà đây, nhìn rất là rõ, không bị lag, không bị làm sao cả. Chúng ta vào YouTube nhá. Tại sao các em biết không? Bởi vì Facebook bây giờ đang bị kiểm duyệt. Do dịch cho nên là chắc là cũng có bị kiểm duyệt. Tất cả chúng ta vào trong YouTube xem nhớ chưa? Nào, vào chưa nào, vào chưa nào? Vào chưa, vào chưa? Hello, Quỳnh Lê Thị. Bây giờ cô cô bắt đầu là tương tác ở trên YouTube em nhá. Phan Hữu Quân, ok. Rồi. Tinh Trần đúng không? Văn Quyết Hà, Mai Phương Anh, hello. Hello Mai Phương Anh. Chúng ta lại gặp nhau ở đây đúng không? Ok, thoải mái đúng không? Ở đây cô thấy mạng rất mạnh, rất nhanh đó chúng ta nhớ nhá các bạn nào đang ở trên Facebook thì chúng ta hãy vào YouTube chúng ta xem nhá vào YouTube nha ok phần trọng âm rất yếu thực ra phần trọng âm thì ai cũng yếu thậm chí giáo viên hoặc là những người học tiếng Anh lâu năm rồi vẫn có thể đọc sai trọng âm bình thường ok Mai Anh Phạm rồi rồi có bạn nào nữa không Linh Khánh Kim đâu rồi à, Huyền Diệu đâu rồi 2K3 năm nay xác định là học ôn luôn từ bây giờ các em nhé, đừng có đợi chờ gì hết. Rồi Thu Huyền, em xem trên em xem trên YouTube từ đầu luôn rồi. Ok, rồi. Khóa ôn đại học cho 2K3 sắp sửa bắt đầu rồi các em nhé. Xin chào Tâm Official. Thiên Hoàng chào các em. Hôm nay đọc hiểu sẽ có rất nhiều các câu về đọc hiểu, chủ yếu là học về phần từ vựng, chủ yếu là vẫn là từ vựng nhé. Tên cô là Hoàng Xuân nhé Các bạn có thể follow Facebook của cô là Hoàng Xuân nhớ chưa Đó, Ở đây sẽ có rất nhiều các thông tin Sẽ có rất nhiều các tài liệu khác nữa còn lớp 5 nhưng học được tiếng Anh rồi Ok, lớp 5, lớp nào cũng học được hết Miễn là chúng ta có sự yêu thích tiếng Anh Bởi vì tiếng Anh thì nó um, không phải là cứ ai nhiều tuổi hơn thì sẽ tiếng Anh giỏi hơn đâu Đúng không? Bây giờ có rất nhiều các bạn nhỏ ạ Tiếng Anh rất giỏi Đấy, Cho nên là không quan trọng, không quan trọng là lớp mấy Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn thì Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu thứ hai nào, câu thứ hai. Rồi, câu thứ hai bắt đầu comment nhé. Cô thể có tâm phùng này, hay b này, béo Star Wars này. Uh, chưa thấy gì hết. Cô không thấy em ạ. Đỗ Hải Yến có thấy nhá. Anh quay phim khá là chu đáo đấy. <laughs> Thực sự hôm nay không có điện thoại của anh quay phim Chắc là cô không thể tương tác với cả chúng ta được Chủ nhật là sẽ làm cho lớp 11 nhá Các bạn lớp 12, bạn nào mà Ờ, kiến thức ờ, kiến thức nền vẫn chưa tốt ấy, thì các bạn nên xem cả phần live của lớp 11 nhớ chưa? Rồi câu 2 có thấy chúng ta đều comment được là 2B Chỉ có một số bạn comment là 2C thôi Thế thì câu này á Ok, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án B Cái từ này chúng ta đọc là event đúng không? Mình người Việt Nam mình cứ hay đọc là event, event Đọc như thế thì thì thật sự là không biết là chọn ở đâu cả Nhưng mà từ này đọc event Cô thấy từ này người Sài Gòn á, người người miền Nam á, họ đọc rất chuẩn luôn Họ đọc là event event có nghĩa là gì họ cái âm nào được nhấn à cái âm thứ hai được nhấn là vent thế còn âm không được nhấn là âm y e, đúng không đấy là người miền nam họ đọc là event rất chuẩn luôn nhưng người miền bắc lúc nào cũng event hoặc là even đó người miền bắc nói chung là đọc sai nhiều hơn rất nhiều so với cả miền nam hoặc là cái từ password password là từ um, password có nghĩa là uh, là gì mã à? gọi là cái gì password bình thường mình hay nói password đúng không nhưng người miền bắc mình hay nói là password tức là người miền bắc là hay có xu hướng là lên giọng là sai mà chúng ta phải luôn xuống giọng như password thì người miền nam họ đọc là password đọc rất chuẩn luôn Đấy, cho nên là nói chung là tiếng anh của người miền nam hay người sài gòn tốt hơn rất nhiều so với cả tiếng anh của người miền bắc hay là người hà nội nói chung rồi rồi bây giờ câu thứ hai ấy các bạn chú ý nhé event nhớ cho event event ok chọn âm của nó rồi âm tiết thứ hai nhớ là phải đọc y nhớ chưa âm nào nó không được nhấn thì mình đè nó xuống đọc là y đúng không event event rồi thế còn những cái phương án khác thì chúng ta có từ journey journey nhớ từ này mình không đọc là jour nhá mà là jour journey tức là âm ơ dài ấy. jour journey cho âm của nó giờ âm thứ nhất này journey tiếp theo chúng ta có science cũng là âm thứ nhất và effort cũng là âm thứ nhất từ này không đọc là effort nhớ chưa effort effort bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta hãy hình thành cái thói quen đọc đặc biệt là những người miền Bắc, <laughs> đặc biệt là các bạn học sinh phía Bắc đó thì chúng ta hãy uh, hình thành một cái thói quen đọc là chúng ta phải trọng tức là cái ngữ điệu của từ cái intonation của từ nó đi xuống effort effort thay vì đọc là effort nhớ effort ok rồi, thế thì câu này đáp án của chúng ta là phương án B đúng không nào? Con đọc lại nhé, journey, âm thứ nhất đúng không? Journey. Tiếp theo, event. Event. Tiếp theo, science, đúng không? Science, xuống, được chưa? Science. Rồi, effort, effort, nhớ là đi xuống, được chưa? Rồi, tiếp theo là câu thứ ba là trường hợp các động từ, bốn động từ của chúng ta. Câu thứ ba Phát Lê Nguyễn Quang, đúng không? À, các bạn bạn nói là 3D. À, anh quay phim sướng nhỉ? Tại sao lại bảo anh quay phim sướng nhỉ? <laughs> sướng ở điểm gì? <laughs> Chết mất. Rồi, Uyên Nhật 3D, Hà Nguyên 3D Đó ờ, Chết rồi, Tân Phạm lại bảo là bai cô lắc quá là buồn quá đi Ngọc Thạch 3D, đúng rồi Phương Mai Ngô 3D Cô có thể em nhớ Huyền Nguyễn nhớ, Rồi, Uh, đề của cái phần này thì um, sau khi mà live xong á, thì sẽ có cái file, file PDF nhé ở trên uh, YouTube em nhé. Các bạn lên YouTube trang của tuyển sinh 247 thì có sẽ có cái file đề ở trên đó. Ở trong cái phần caption ấy, trong phần mô tả ấy, phần mô tả video á thì nó sẽ có link của đề để chúng ta có thể tải về để chúng ta ôn tập nhé. Câu này thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D đúng không? Follow, follow. Động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm rơi vào âm thứ hai. Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, cụ thể là phương án D này, chúng ta đọc là follow âm thứ nhất, được chưa? Follow âm thứ nhất. Tiếp theo những cái phương án khác này exist, đó, nhấn vào âm thứ hai, exist. Chúng ta thấy là âm thứ nhất cô đọc là ex đúng không? Kiểu ex, exist, đó, nhấn vào âm thứ hai. Exist có nghĩa là tồn tại này. Tiếp theo chúng ta có believe đúng không? Không đọc believe believe như chưa? Mà sẽ là believe. Âm thứ hai EA ở đây e EA v E cái âm thứ hai này nó đọc là âm y dài thế cho nên khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải nhớ là miệng của chúng ta nó căng ra. Em ơi. Ok, rồi chúng ta có believe nhớ chưa miệng căng ra hai bên believe không là believe believe nhớ chưa believe và đi xuống Ok, tiếp theo chúng ta có defeat, đúng không? Chúng ta nhấn vào âm thứ hai. Tuy nhiên ngay kỹ chúng ta thấy là ngữ điệu nó vẫn đi xuống một chút defeat. Nào, defeat, nhớ chưa? Defeat. Đó. Đấy, không đọc defeat, defeat nhớ chưa? Defeat. Rồi, như vậy câu này đáp án là đi. Defeat có nghĩa là đánh bại, đánh bại. Tiếp theo câu thứ tư nào, đây là trường hợp của từ có Ờ, bốn uh, tính từ của chúng ta. Đây đều là từ vựng trong sách giáo khoa lớp 12 thí điểm các em nhé. Bạn nào mà từ vựng còn yếu kém á, thì chúng ta nên học những cái từ vựng trong sách giáo khoa thí điểm hoặc là trong sách giáo khoa cũ cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta học cả hai loại sách. Đó. Đã, nhớ nhé, bạn nào từ vựng yếu kém, mất gốc chúng ta nên ưu tiên học từ vựng trong sách giáo khoa. Đấy thì trong khóa học của cô ấy, trong khóa học lớp 12 hoặc là trong khóa tổng ôn thì có tổng hợp lại tất cả những từ vựng, cả cụm từ luôn trong sách giáo khoa, cả chương trình lớp 10, lớp 11, 12. Ok, rồi, nào, 4A này, Ngọc Thạch này, Long Cao này, Quỳnh, Alena, uh, Hà Nguyễn này. Thì điểm khó, đúng là thứ điểm khó ở mặt từ vựng. Tuy nhiên khó thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn đúng không? Không sao. Rồi, Thùy Dương Phạm như vậy chúng ta thấy là phần lớn chúng ta đều chọn 4A đúng không? Chỉ có một số bạn chọn 4B thôi. Thế thì uh, câu này thì đáp án đúng của chúng ta là gì? Là asleep đúng không? Asleep. Asleep có nghĩa là buồn ngủ á, buồn ngủ á. Thế thì chọn âm của nó dao âm thứ hai là chúng ta đọc asleep đúng không? Sleep. Ở đây chú ý là hai cái chữ ee e này á, nó cũng đọc là âm y dài. Cho nên khi mà chúng ta đọc chúng ta đọc kéo miệng ra hai bên căng vào asleep, asleep ok asleep có nghĩa là buồn ngủ thế còn heavy âm thứ nhất đúng không rồi là subtle là âm thứ nhất cái từ subtle này là cái từ mà um, nó có thể hiểu là gì nó là tính từ nó có nghĩa là khó phát hiện Đấy, khó phát hiện ví dụ những cái sự thay đổi khó phát hiện hoặc là những cái phản ứng khó phát hiện đó, khó có thể phát hiện ra được gọi là subtle từ này mình không đọc là sub nhá là sub subtle tức là cái âm b ở đây nó là âm câm nên mình đọc là subtle subtle ok khó phát hiện và chúng ta có gì đây? Social. Ở đây chúng ta có đuôi ia lầu thì trọng âm sẽ dầm tiếp trước đó là so, social. Đấy, con đọc lại này, asleep heavy, subtle và social. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta là phương án gì đây? Là phương án A, đúng không? asleep Tiếp theo câu thứ 5 đi nào các em. Câu thứ 5 cô đã thấy rất nhiều bạn comment rồi. Linh, Nguyễn Thùy, Đức Phát, Nguyễn Sông, 5A, âm 2 còn lại âm 1. Các bạn có biết cái phương án A này nghĩa là gì không? Comment nghĩa thử như thế nào? Comment nghĩa đi Có sách luyện đề 2020 rồi nhé các em nhé Cô có sách luyện đề rồi Các bạn vào Facebook của cô hoặc lên Tiki để đặt sách nhé Giải rất chi tiết luôn Lan Hương, Diễn, Diễm Phan rồi à, Đức Phát Miễn Song rồi, bạn Đức Phát Nguyễn Song comment rất là rõ ràng, chi tiết luôn Câu này đáp án đúng của chúng ta nó là phương án A Cụ thể chúng ta có từ deceased Deceased, nó có nghĩa là gì các em nhỉ? Deceased Sao lại có nghĩa là giảm Từ này không phải là decrease đúng nhá Đừng có nhầm nhá Đây mới là giảm này Giảm là decrease Được chưa? Decrease Từ này mới là giảm Bằng với cả reduce Nhưng ở đây là deceased Đó Từ này trong sách giáo khoa thí điểm 12 Trong cái bài Artificial Intelligence Unit 7 Không biết là phải học nhá Deceased ở đây có nghĩa là chết Tính từ nó có nghĩa là chết Chết rồi đúng không? Rồi, xong. Như vậy có một số bạn cũng biết rồi. Đấy, deceased ở đây nó là tính từ có nghĩa là chết. Ok, hơi bị lệch một tí đúng không? Cái này nó bị lệch ở đâu ạ? Terrible Ok, đúng rồi. Deceased thì chúng ta có deceased cho âm của nó dựa âm thứ hai này, useful âm thứ nhất này, tiny âm thứ nhất và costly âm thứ nhất. Thì tiny này có nghĩa là very small, có nghĩa là rất nhỏ, nhỏ xíu à. Tiny có nghĩa là nhỏ xíu đúng không? Bằng với cả very small. Thế còn useful có nghĩa là hữu ích, thế còn costly có nghĩa là đắt đỏ, nó bằng với cả expensive. đó, ờ, bằng cái expensive được chưa như vậy disease cho âm thứ hai useful âm thứ nhất tiny âm thứ nhất và costly là âm thứ nhất đó, ờ, ok Tại, um, ở đây thì nó có cái có cái useful này từ gốc của nó là từ use Đấy, từ gốc của nó là use có nghĩa là uh, sự sử dụng đúng không sự sử dụng thế thì khi mà chúng ta thêm cái đuôi full này vào á, thì trọng âm nó vẫn rơi vào cái use này đúng full ở đây nó là một dạng tiền tố um, hậu tố nó là dạng hậu tố thì nó không làm thay đổi trọng âm của từ gốc thấy chưa? gốc từ là use tương tự như cái từ costly này cũng vậy đuôi ly ở đây đúng không nó thêm vào tính tự à, nó thêm vào danh từ cost cost có nghĩa là chi phí thế thì khi mà thêm đuôi ly vào thì đuôi ly nó cũng không làm thay đổi trọng âm của từ gốc đấy tức là nó vẫn rơi vào cái cost này costly useful ok xong bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ sáu nè. câu 6 là câu mà về phần uh, nguyên âm trọng âm đúng không sẽ phải trộn nhanh một tí nhá nếu không thì Ok, câu thứ sáu nào, comment Nhớ disease ở đây là tính từ các em nhá Ok, uh, tiếp theo câu số 6 nào 6 Hiền Nguyễn là 6B này Tùng Nhất này 6B Các bạn đều comment đều là 6B hết đúng không? Ở đây chúng ta có phương án B là Nation Nay Tức là âm gì đấy Chữ A ở đây mình đọc là âm A đúng không? Nation Nó là âm A đúng không? Nay, nay, A Nation Thế còn những cái phương án khác này các bạn nghe kỹ này không Phương án A mình không đọc là natural Mà đọc là natural natural thứ nhất là nó chỉ có hai âm tiết thôi là na và tro Đấy, hai âm tiết thôi natural và cái chữ a ở đây mình không đọc là là ne người chưa không phải âm e đâu mà nó là âm e bẹt đọc là na natural tức là khi mà chúng ta đọc thì miệng chúng ta hơi bẹt ra natural natural được chưa đây là âm e bẹt tiếp theo cái từ này cũng thế mình không được đọc là happy không phải âm e nhá mà nó là âm gì e bẹt đọc là happy happy ok từ này cũng thế, không đọc là bed Bed đọc giống như cái giường là sai nhớ chưa? Cái giường thì đọc là bed, là âm e Thế còn tính từ á, thì mình đọc là bad Bad, nó là âm e bed Bây giờ chúng ta nghe kỹ này Natural, đúng không? Natural Happy, bad, đúng không? Thế còn cái này là nation Như vậy câu thứ 6 đáp án là B là đúng rồi Ok, tiếp theo câu 7 đi nào <clears throat> Thịnh Ngô này, Huyền Nguyễn, 7C, Dũng Anh Ok, Xuân Nguyễn Dịu hiền à <coughs> Đệ Huỳnh Ok, như vậy vẫn các bạn chọn 7C hoặc là 7D đúng không? Thịnh Nguyễn 7C Ok, câu này thì có rất nhiều bạn chọn là C Và chúc mừng những bạn nào đã chọn phương án là phương án C Cụ thể là phương án C này các bạn có biết nó là âm gì trong tiếng Anh không? Chúng ta học chúng ta phải biết là trong tiếng Anh thì nó có những âm gì đúng không? Đấy, fair Fair từ này mình đọc là fair thì nó là âm gì các em nhỉ fair nó là âm gì đấy nó là âm air air ok âm air air nó viết như thế này air ừ thấy chưa air fair hoặc là cái ghế đọc là gì chair chair đấy y như cái ghế đúng không fair chair đó âm air nhớ chưa thế còn những cái phương án khác này chúng ta có từ faith đúng không faith nó là âm gì faith a faith đúng không? A thì nó là âm A đúng không? AI ở đây sẽ đọc là âm A. Faith có nghĩa là niềm tin. À, tiếp theo chúng ta có failure. Từ này không đọc là failure nhớ chưa? Mà đọc là failure có nghĩa là sự thất bại, đọc là failure. Failure, sự thất bại. Hoặc nó có thể mô tả mùa màng thất bát nữa, sự thất bát của mùa màng, failure of harvest. Tiếp theo chúng ta có từ paint đúng không? Paint, A, paint. Đó, âm A rồi như vậy câu này đáp án C hiểu chưa? Cô đọc lại cả bốn phương án này. Faith âm A nhá. Faith. Rồi failure, failure, fair và paint, paint A, paint. Rồi tiếp theo câu 8 đi nào. Câu 8 là trường hợp của chữ EA đúng không? Rồi câu 8. Cô biết là nó cũng hơi lát nhưng mà chúng ta cố gắng nhớ đừng có rời bỏ cô nhá, buồn lắm. Không, rồi Ngọc Vân 8B như vậy có cũng có những bạn chọn 8B có những bạn chọn 8A đúng không Ngọc Vân là 8B um, ok thì phần lớn là các bạn đều chọn là B đúng không uh ừ -huh. câu này đáp án B là đúng rồi cụ thể cái chữ EA trong phương án B ấy, chúng ta đọc là heavy đúng không heavy heavy là âm E E đúng chưa heavy E E Ok, E trong tiếng Anh ký hiệu như này Giống hệt E trong tiếng Việt ý Nhưng mà đọc khác nhau nhé E trong tiếng Việt như này này E Tức là nó hơi bệnh sang hai bên Còn E ở trong tiếng Anh á, thì nó cầm Cầm nó hạ xuống E E Nhìn ra E trong tiếng Anh cầm hạ này E Còn E trong tiếng Việt là E <laughs> Nó khác nhớ chưa Hai cái E này thực ra đọc khác nhau đấy Chúng ta chú ý nhá Ok, như vậy chúng ta có heavy đúng không? Không phải đâu máy chiếu <laughs> Không phải bị corona đâu mà là bởi vì cô đang chiếu bằng file Word Cho nên là thỉnh thoảng nó um... Ok, Phương án đây là seat đúng không? Seat, seat Nhớ đọc căng miệng ra nhé Bởi vì đây là âm y dài Nhớ chưa? Cứ y hai chấm thì đấy là âm y dài Và đọc phải căng miệng ra Seat sit không đọc là sit nhớ nhá sit là sai sit đấy là âm in ngắn rồi sit sit đấy là âm in ngắn còn đây là sit sit căng miệng sit Tiếp theo cái này là reason, reason. mà miệng rất là căng đúng không? Reason. Đây là âm y ngắn. À sorry, đây là âm y dài. Reason. Tiếp theo chúng ta có need đúng không? Miệng cũng căng ra hai bên. Chúng ta đọc chúng ta cũng cảm thấy miệng của mình bị căng đúng không? Need đúng không? Need. Đó, miệng căng. Need có nghĩa là gì? Là ngăn nắp đúng không nào? Need là ngăn nắp. À, hoặc là một người rất là neat ám chỉ một người rất là ngăn nắp rất là ăn mặc nó rất là kiểu chỉnh tề rất là ngăn nắp sạch sẽ đó neat như vậy câu này đáp án là B là đúng rồi tiếp theo câu 9 nào câu 9 rồi cô đã thấy rất nhiều bạn comment 9 rồi đúng không 9 nào Phân Hải Phan Hải đúng không <laughs> sorry Tuân Phạm 9B Việt NQ 9B Trần Thị Ngọc Anh 9C Ok, như vậy có những bạn chọn B, có những bạn chọn C Câu này đáp án của chúng ta sẽ là B Hay là phương án B, burn Cụ thể là chữ UR trong phương án B này Mình sẽ đọc nó là burn Là âm gì các em nhỉ? Er Âm er ở trong tiếng Anh ý, nhớ chưa? Er Âm này chúng ta thấy đọc hơi dài đúng không? Er, burn Ok Đấy chị đó burn ok burn đọc dài ra nhớ chưa burn từng đó là burn burn là sao nhớ chưa burn đó đấy là mở dài thế còn những cái phương án khác á, thì đọc là gì đây phương án a chúng ta đọc là uh, purity đúng purity thế còn cái này là cure và cái này là security thì nó là âm gì các em nhỉ nó là âm như thế này đó, âm như này gọi là âm u đọc giống như kiểu từ u ở trong tiếng việt ấy đó thì từ đầu tiên chúng ta đọc là purity đấy purity tiếp theo nó là cure thực ra thì trong anh anh á, thì nó hơi có chữ âm ờ đằng sau nữa đây pure đọc đọc rõ là purity nó đọc nhanh âm ờ mình đọc nhẹ thôi đấy purity purity cái này cũng thế này cure cure tức là nó hơi có âm ờ đằng sau nhá đó đó Cure, cure thì nghe rõ nhất đúng không chứ còn âm ờ đằng sau nghe rất nhẹ thôi cure cure thế còn cái này cũng thế security đúng không security cái này cũng là âm u cái chữ u á, mình đọc nó là âm u nhớ chưa như vậy câu này đáp án b là đúng rồi con đọc lại này purity burn cure và security tiếp theo câu 10 câu 10 là câu rất nhiều ờ, rất nhiều bạn hay đọc sai rồi câu 10 nào Britney Cotton 9B có nhìn thấy nha các bạn comment nhiều quá cô lại phải lật Ok Du học sinh Mỹ mạnh dạn <laughs> chọn 10D <laughs> Ok Là người Việt Nam tôi chọn 10D <laughs> Thôi không được chửi nhau nhớ chưa Đây là chỗ văn minh nhớ chưa Rồi cô thấy có những bạn chọn C Có những bạn chọn D này Bây giờ chúng ta xem nào Có những bạn chọn A nữa thì Bây giờ câu này chọn cái gì đây Phương ở đây này Chúng ta đọc là comment comment không đọc là comment nữa rất nhiều người đọc là comment nhưng mà đọc là comment comment tức là cái âm thứ hai này là âm e hiểu chưa và thứ hai là trong âm của nó do âm thứ nhất đọc là comment comment kể cả động từ hay danh từ thì vẫn là comment Đấy, không đọc là common nhá rất nhiều người cô nghe thấy phải đến 90% đọc là common common đó, đọc là comment comment comment người ta đọc người ta đọc nhanh người ta mình tưởng nó là common nhưng mà nó là comment comment nhá comment nhưng phải chọn âm thứ nhất và chúng ta đọc o âm này âm o ngắn tiếp theo từ này cũng thế rất nhiều đều là common come là chết rồi nhá học sinh của cô ở Hà Nội cũng thế học sinh offline ở Hà Nội rất nhiều bạn common common là âm á rồi nhưng cái này vẫn là common com là âm gì đấy âm o nghe chưa common đó, common không là common nhớ chưa common tiếp theo là gì cotton cotton này cũng đọc âm o thôi Thế cho nên là đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D, come, come. À, âm như kiểu âm Á trong tiếng Anh, âm Á giống như kiểu âm Á trong tiếng Việt ý, come, come. Và chúng ta ký hiệu là như vậy. Đấy, come hoặc là sun hoặc là gun đó. Thế còn cái này là âm o như sao? O ngắn. Comment, comment, cotton. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số um, 11 nè Bây giờ tiếp tục sang phần đọc hiểu à, đọc hiểu thì hôm nay chúng ta sẽ ôn về kỹ năng gì chúng ta sẽ ôn về kỹ năng trả lời câu hỏi từ vựng à, cái cái dạng này là cái dạng sai nhiều lắm này từ học sinh ờ, khá cho đến học sinh giỏi sai rất nhiều luôn từ vựng luôn luôn là một cái ờ, luôn luôn là một cái gọi là nightmare ừ, cơn ác mộng với <laughs> rất nhiều người Ok, rồi bây giờ thì như cô đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về cái phần vocabulary, vocabulary questions Những câu hỏi về từ vựng và thứ hai nữa là reference questions là câu hỏi về từ liên hệ Đó thì chúng ta sẽ ôn về hai cái dạng này nhé um, Phần này ấy, theo như cái kinh nghiệm dạy ở trên lớp của cô ấy, thì kể cả câu hỏi reference này cũng là câu hỏi mà uh, rất nhiều bạn không làm được Kể cả những, tức là những bạn nào khá thì làm được khá giỏi thì làm thì có thể gọi là làm tốt nhưng mà nói chung những bạn có những bạn mà mất gốc chẳng hạn đấy thì rất là khó kể cả các câu hỏi bình thường các câu hỏi mà cảm thấy rất là dễ các bạn vẫn không làm được đấy cho nên là câu hỏi reference questions đấy thì um, thực ra thì um, nó đi thi thì nó không quá khó dạng câu hỏi này khi mà nói về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì nó không quá khó đấy thì phần lớn là cô nghĩ phần lớn là đều làm được phần lớn là đều làm được tuy nhiên những bạn ở mất gốc đọc không hiểu gì thì khả năng chọn sai vẫn có thể đúng không Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là câu thứ 11 Đây là một cái ở ờ, uh, đây một cái câu hỏi về phần vocab nhá, về phần từ vựng, được chưa? Vocabulary questions. Thế câu hỏi này um, thực ra thì các em phải hiểu bản chất của bản chúng ta phải hiểu bản chất của câu hỏi từ vựng trong phần đọc hiểu. Tại sao lại có dạng câu hỏi đó ở trong phần đọc hiểu? chúng ta hiểu bản chất nó nhé nếu không hiểu bản chất thì cách ôn tập sẽ sai không hiểu bản chất thì cách ôn tập sai và kỹ năng làm bài sai đấy không hiểu bản chất thì dẫn đến hai cái đó sai và hai cái đó sai thì dẫn đến là uh, rất là khó để có thể làm đúng được cái dạng câu hỏi như thế này thế thì tại sao nó lại có dạng câu hỏi tại sao nó lại có dạng câu hỏi như thế này trong phần đọc hiểu liệu nó phải là kiểm tra kiến thức từ vựng của chúng ta không câu trả lời là không hiểu chưa câu trả lời là không người ta cho những dạng câu hỏi này vào nó không phải là để kiểm tra xem ổ kiểm tra xem nó có biết cái từ này nghĩa là gì không không phải mục đích là như vậy mà mục đích là gì là để xem xem chúng ta có hiểu cái từ này trong văn cảnh này nó có nghĩa là gì không chúng ta hiểu không thì hiểu rõ bản chất nhá là người ta không kiểm tra chúng ta kỹ gọi không kiểm tra kiến thức từ vựng mà kiểm tra kỹ năng đọc hiểu kỹ năng đọc hiểu trong đó có kỹ năng gọi là suy đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh được nhá Suy đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh Đấy. Thế có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta làm sai những cái câu này Làm sai những câu này có nghĩa là khả năng hiểu ngữ cảnh của chúng ta còn kém Đấy. Nhớ chưa? Đấy. Không phải là do mình không biết từ đâu Cái nguyên nhân chính là không phải là do Tất nhiên từ vựng cũng là một yếu tố then chốt để mà chúng ta có thể suy đoán được nghĩa của từ trong ngữ cảnh thì yêu cầu là chúng ta phải biết những cái từ xung quanh đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn suy đoán được từ minuscule ở đây. Đây là từ minuscule. Chúng ta muốn suy đoán được nghĩa của cái từ này trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta phải biết những từ xung quanh. Chúng ta phải đọc hiểu được, đúng không? Chúng ta phải đọc hiểu được những cái từ xung quanh này để xem cái bài này nói về cái gì thì từ đó chúng ta mới suy ra được nghĩa của cái từ này. Chúng ta hiểu chưa? Đấy vậy về mặt bản chất là gì? Để mà đọc hiểu tốt thì vẫn phải cần có từ vựng. Chúng ta hiểu không? Nếu mà từ vựng mà không có thì đọc làm sao hiểu được cái gì để mà làm thế cho nên là từ vựng rất là quan trọng ở đây nó chứa rất là nhiều những từ căn bản thôi thì nếu như trong trường hợp mà từ căn bản không biết quay lại học sách giáo khoa như chưa quay lại học sách giáo khoa kể cả chương trình cũ hay chương trình mới cô đều là liệt kê bài nào unit nào đi chăng nữa cô đều liệt kê tất cả những cái từ vựng chúng ta cần phải nắm được rồi à, thì chúng ta phải xây dựng vốn từ vựng căn bản nhớ phải xây dựng vốn từ vựng căn bản thì từ những cái từ vựng căn bản đó chúng ta sẽ làm được những cái bài như này thôi đó chứ còn bây giờ bảo là bây giờ nhớ nguyên tắc ở đây là người ta không kiểm tra chúng ta xem chúng ta có biết cái từ này là gì không mà là để đoán nghĩa của từ trong văn cảnh được chưa rồi thế thì bây giờ chúng ta xem nào các bạn đừng có comment linh tinh nhá Đấy, cũng hy vọng là là ừ, chúng ta đã hiểu được bản chất của dạng câu hỏi này nó kiểm tra cái gì kỹ năng suy đoán nghĩa của từ trong văn cảnh Đấy thì nó có rất nhiều các kỹ năng liên quan đến cái câu hỏi dạng từ vựng này đấy, Khi mà chúng ta làm nhiều thì chúng ta mới có thể làm tốt được Được chưa? Gọi Đấy là cô nói chung là chúng ta phải suy đoán nghĩa của từ trong văn cảnh Thế nhưng mà nó còn rất nhiều các kỹ năng liên quan đến suy đoán Rất nhiều các kỹ năng liên quan đến suy đoán Thế bây giờ chúng ta có từ minuscule này Chúng ta có suy được không? Suy được không? Câu 11 thì cô thấy có rất nhiều bạn chọn phương án là C rồi đúng không? Thế bây giờ chúng ta căn cứ vào đâu? À, bây giờ coi như không biết minuscule là gì đi. Bây giờ cô cũng coi như cô không biết minuscule là cái gì đi. Đúng không? Thì chúng ta cũng phải coi như vậy. Đấy, cô, ở đây cô thấy rất nhiều các bạn có thể sẽ không biết từ này đâu. Bởi vì từ này nó không phải là từ uh, gọi là common words. Nó không phải là từ mà gọi là gì nhỉ? Phổ biến. Nó không phải từ phổ biến. Thì trong cái bài đọc hiểu của chúng ta ấy, thì nó sẽ kiểm tra chúng ta những từ không phổ biến lắm và, và nhiệm vụ của chúng ta là phải đoán ra nghĩa của nó là gì bởi không có từ điển để tra đúng không thì phải đoán thôi bây giờ phải học cách để đoán đúng chưa thế thì bây giờ trong cái câu này câu 11 này để đoán được nghĩa của từ minuscule thì bước 1 là chúng ta phải đọc hiểu ngữ cảnh đọc hiểu ngữ cảnh đúng chưa và và ngoài ra chúng ta còn phải tận như là chúng ta phải uh, gọi là dựa vào một số những cái manh mối một số những cái từ để chúng ta suy đoán nghĩa ví dụ Ví dụ, chúng ta dựa vào từ only ở đây. Được chưa? Trong những cái bài đọc hiểu á, tất cả những cái bài đọc hiểu của chúng ta nó không phải là các bài đọc hiểu như kiểu trên báo chí các thứ đâu mà thường nó là gọi là adapt nó được gọi là có thể có những bài đọc hiểu của bộ lấy được lấy từ báo chí ra nhưng những bài đọc hiểu đấy thường là được adapt rồi adapt có nghĩa là được gọi là được biên tập lại rồi được biên tập lại để phù hợp với cả cái dạng câu hỏi của chúng ta thế cho nên chúng ta phải nhớ nhé là những cái dạng uh, với những cái câu hỏi đọc hiểu á, với những câu hỏi từ vựng trong bài đọc hiểu á, thì đã gọi là thi cử rồi đó, Thì thường là chúng ta sẽ phải ôn theo một cái kỹ năng nào đó Thì chúng ta phải nắm được các kỹ năng thì chúng ta sẽ làm được tốt thôi Rồi, thế bây giờ như cô đang nói là chúng ta căn cứ vào từ gì? Căn cứ vào từ only, đúng chưa? Căn cứ vào từ only Bây giờ căn cứ như thế nào thì chúng ta lại phải chúng thứ nhất là nhìn thấy từ only thì trong đầu chúng ta phải nghĩ ra cái gì only là chỉ đúng không chỉ có nghĩa là ám chỉ một cái gì đấy nó rất là ít đúng không nó rất là giới hạn bản thân cái từ only này nó là duy là chỉ rồi tức là hàm ý của nó nó là hàm ý giới hạn không nhiều đúng không đã là giới hạn rồi thì không nhiều đấy, không nhiều thì mình có thể đoán được xem cái từ minuscule này nó sẽ bằng với cả cái từ gì đấy Phương án A chúng ta có từ frightening. Frightening có nghĩa là gì? Là gây uh, gây sợ hãi đúng không? Gây kinh sợ. Thế còn serious là nghiêm trọng, rồi small là, là nhỏ và unknown là không được biết đến, đấy, hoặc là vô danh đấy. đấy. <clears throat> Thế thì bây giờ á, như cô đã nói, chúng ta phải có khái niệm về từ only, tức là chúng ta dựa vào cái từ only này, chúng ta dựa vào cái manh mối. Nhớ chưa? Khi mà đọc hiểu và khi mà chúng ta làm cái dạng bài này, chúng ta phải đi tìm manh mối ở trong bài đọc đi tìm manh mối để chúng ta đoán được nghĩa của từ. Thế thì manh mối cô đã chỉ cho chúng ta trong cái trường hợp này nó chính là từ only. Đấy, only là chỉ. Chỉ và ở đây đằng sau đó lại có từ number đúng không? Number nó về mặt số lượng. Số lượng thì nó kết hợp được với cái từ gì? Nó không thể kết hợp với cả từ frightening được, cũng không thể kết hợp với cả serious được và cũng không thể kết hợp với cả unknown à? một con số chưa được biết đến ừ, cũng có thể đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì only đúng chưa? Only thì nó chỉ có thể kết hợp với cả small. Như vậy muốn đoán được nghĩa của từ minuscule thì thứ nhất chúng ta đọc hiểu hết cả bài này. Hai Thứ nhất là đọc hiểu hết bài này đã để xem nội dung nó về cái gì đúng không? Hai, dựa phải đi tìm manh mối cụ thể only và number. Đó, như cô đã chỉ ra thì từ đó chúng ta có thể chọn được cái phương án ở đây chính là small, được chưa? Chính là từ small. Rồi bây giờ cô sẽ dịch cho chúng ta một chút nhá để chúng ta hiểu được cái bài này nói về cái gì. Many people are afraid to fly on airplanes. Rất nhiều người sợ hãi khi phải bay ở trong các máy bay. This is largely, cái từ largely, cái từ largely này là là trạng từ mà chúng ta cần phải học. Điều này chủ yếu là do từ largely này nó bằng với cái từ mainly. Đấy, hoặc có thể bằng với cả chiefly, chủ yếu là do chứ còn large đây không largely đây không có nghĩa là rộng rãi hay là lớn hay là gì đâu nhá có nghĩa là chủ yếu là do chủ yếu là đấy, nó có nghĩa là chủ yếu largely bằng mainly bằng chiefly những cái từ này là cần phải học nhá để chúng ta đọc hiểu tốt hơn đấy thế thì điều đó chủ yếu là do gì when a plane crashes it is a huge news event đấy, thì khi mà một cái máy bay nó bị crashes nó bị gọi là bị đâm hoặc là bị lao xuống đúng không À, gọi gọi là gặp nạn đấy thì nó là một cái tin tức rất là chấn động rất là lớn ở đây chúng ta có từ huge cũng cũng cần phải học nhớ huge thì nó cũng bằng với cả large đấy, à, bằng với cả big lớn lớn đấy, à, people see pictures of the crashed plane on TV and they get very scared mọi người nhìn thấy những cái bức tranh uh, của những cái máy bay mà bị rơi đúng không trên TV và họ cảm thấy rất là sợ hãi But actually, nhưng thực ra là cái từ actually này, but và actually này cũng là một số những cái manh mối mà chúng ta có thể dựa vào khi mà chúng ta làm các bài đọc hiểu nhá. Chú ý đi tìm những cái manh mối chưa? Đi tìm những cái kiểu đây này, đó, hoặc là only này, rồi. Đấy, nhưng mà trên thực tế là gì? Khi mà bạn nhìn vào cái số lượng người bay ấy, hàng ngày đúng không? Thì chúng ta thấy là số lượng người bay hàng ngày rất là lớn, rất nhiều người bay đúng không? Nhưng mà chỉ một số người thì mới bị gặp nạn thôi đúng không? Đó, như vậy ở đây nó có cái sự tương quan sự so sánh về về số lượng người bay rõ ràng là hàng ngày how many ở đây chúng ta nhìn thấy chưa how many và number là có một cái sự tương quan rồi Đấy, thì bình thường phải rất là nhiều người bay thì only đúng không only là chỉ đương nhiên phải là chỉ một số lượng nhỏ là bị làm sao involved in an air crash ở đây chúng ta cũng có cụm từ be involved in có nghĩa là dính líu đến hoặc là liên quan đến nhá đó involved in dính lưu đến hoặc là liên quan đến những cái vụ gọi là bị gọi là máy bay rơi đấy đúng không your chances of being in an air crash are about the same as your chances of being hit by lightning ở đây uh, có cái từ chances có nghĩa là khả năng chances ở đây không phải là cơ hội đâu mà từ chances ở đây bằng với cả từ possibility bản thân từ chances nó cũng là một từ đa nghĩa Đấy, khi mà các em đọc hiểu á, thì những cái bạn đọc hiểu ở trình độ thấp thì các bạn chỉ biết một nghĩa của từ thôi nhưng mà bài đọc hiểu đôi khi nó lại yêu cầu chúng ta là kiểm tra chúng ta về từ đa nghĩa nữa hoặc là để chúng ta hiểu được một bài nào đó thì chúng ta phải biết là à từ này trong cái bối cảnh này nó không phải có nghĩa là cơ hội đâu mà có nghĩa là khả năng Đấy, như vậy tất cả những cái từ gì quan trọng nhé là cô đã liệt kê ở đây rồi chúng ta chú ý nhé như vậy chúng ta học được là gì? Largely bằng với cả mainly bằng chiefly được chưa? Huge bằng large bằng big. Ở đây cô đang nói về những từ gần nghĩa với nhau thôi. Tiếp theo chúng ta có từ gì đây? Chance, đúng không? Chances of cái gì đó có nghĩa là khả năng bằng với cả possibility. Rồi chúng ta có minuscule bằng với cả small, ok? A small number thì bằng với cả a minuscule number. Cái này chúng ta nên học những cái từ như này nhá, đặc biệt là sau này khi mà chúng ta thi tốt nghiệp xong, chúng ta vào đại học, chúng ta đi học IELTS hoặc là học những cái um, chứng chỉ quốc tế để chúng ta thi chẳng hạn thì khi mà chúng ta sử dụng được những cái từ mà nó ăn uh, ờ, gọi là uncommon words những cái từ mà nó không phổ biến á, thì điểm của chúng ta sẽ rất là cao đấy thì thay vì là chúng ta nói là a small number thì chúng ta nói là a minuscule number điểm của chúng ta đã cao hơn rất là nhiều rồi Bảo, wow bạn này bạn ấy biết sử dụng những cái từ khó đó rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 12 possibility cô cũng không biết là có thiếu gì không không để ý lắm possibility là nhiều khi biết đọc á nhiều khi cô đọc chuẩn nhưng mà đôi khi cái spelling chính tả có thể bị viết sai hoặc không để ý Tiếp câu 12 nào, ở đây chúng ta có động từ engage Các bạn đoán xem Chúng ta đoán mà chúng ta phải dựa vào văn cảnh, chúng ta dựa vào ngữ cảnh, đúng không? Thế thì ở đây cái từ engage nó kết hợp với cả cái gì ở đằng sau Đó, Chúng ta dựa vào cái từ gì để chúng ta đoán nghĩa của từ engage Nào các bạn hãy comment cho cô các keywords, những cái từ khóa Và từ cái từ khóa đấy chúng ta dựa vào để chúng ta đoán nghĩa của từ engage Engage cũng là một từ mà rất nhiều nghĩa Engage Các bạn comment cho cô là vì sao các bạn có thể biết được là từ engage nó có thể bằng với cả Ví dụ rất nhiều bạn nói là bằng với cả take part đúng không? Engage in something Bằng với cả take part in something Very good Đúng rồi Engage in bằng với cả take part in Như vậy hôm nay chúng ta cũng học được những cái cụm từ bằng nhau đúng không? Đấy, và nhớ lần sau đừng có sử dụng take part in quá nhiều Chúng ta hãy thay thế take part in bằng engage in Thế là chúng ta có thể gọi là impress other people gọi là gây ấn tượng với cả những người khác đặc biệt là khi mà chúng ta cần phải tham gia các kỳ thi như kiểu là IELTS Câu này làm thế nào để biết được engage bằng với cả take part in nếu mà không biết nghĩa của từ đấy Cụ thể chúng ta sẽ có gì? Danh từ conversation Conversation Conversation có nghĩa là gì? Hội thoại đúng không? Đấy thì it is, it is hard It is hard or is it hard? Câu này phải là Is it hard nhớ đánh nhầm đây là câu hỏi mà. Hoặc là is it hard to get them to engage in a conversation, a conversation. Thì conversation có nghĩa là cuộc hội thoại. Thì ở đây chúng ta đang nói về những người mà rất là shy, rất là xấu hổ đúng không? Tức là họ đi ra ngoài họ hay bị xấu hổ. Thì những người hay bị xấu hổ thường họ sẽ làm sao? Với conversation họ sẽ ít nói đúng không? Thế bây giờ thì uh, có, có khó để có thể khiến họ engage in conversation được không? Đấy thì đương nhiên engage ở đây nó phải bằng với cả cái gì? Bằng với cả take part in đúng không? Tham gia vào. Đó để uh, có khó để có thể khiến họ tham gia vào cái uh, cuộc hội thoại của chúng ta được không đúng chưa đó như vậy chúng ta thấy là khi mà chúng ta lắp bốn cái động từ này vào vị trí của từ engage thì chúng ta sẽ thấy là uh, cái take part uh, này nó rất là hợp với cả cái ngữ cảnh này bản thân cái từ take part thì nó cũng đi với cả gì in đúng chưa thế cho nên là chỉ có thể là engage bằng với cả take part thôi Đấy, như vậy câu này chúng ta có engage in bằng với cả take part in bằng với cả join in ok được bằng với join in Đấy. Rồi như vậy xong nhá Câu thứ 12 Chúng ta có engage in bằng với cả take part in Đấy và chúng ta đoán thì chúng ta phải dịch văn chúng ta dịch ngữ cảnh và chúng ta căn cứ vào cái từ khóa ở đây là từ conversation có nghĩa là cuộc hội thoại rồi tiếp theo đi nào câu số 10 các bạn nhớ lấy giấy bút ra ghi nhá và biết đâu đấy đi thi nó lại cho vào đúng từ này đúng không tiếp theo câu số 13 nè câu số 13 chúng ta nhìn thấy rõ không rồi nhìn thấy được đúng không? Uh Hoặc chúng ta có thể nói involve somebody in something cũng được. Cũng có nghĩa là um, gọi là get somebody to take part in. Rồi, câu số 13 đi. Ở đây chúng ta có từ significant. À, significant, từ này có nghĩa là gì? Đúng rồi, bức tường Berlin là một sự kiện lịch sử khá hấp dẫn đúng không? Nó là cái bức tường mà nó chia cách giữa hai miền của nước Đức đúng không nào? Đó là East và West. Thế thì ở đây chúng ta đọc đi nào. This wall, bức tường này, known as the Berlin Wall, had a significant impact on the lives of the people of Berlin. Nó có một cái gì? Bây giờ muốn biết significant là gì đúng không? Thì chúng ta phải hiểu impact là gì đúng không? impact có nghĩa là tác động thì nó có một cái tác động như thế nào đó lên cái cuộc sống của những cái người dân ở Berlin. Đó, sau đó là gì? The war made travel between the two sides of Berlin almost impossible. Cái cái cái tường này á, thì khiến cho cái việc là đi lại đúng không giữa hai cái Đông với cả Tây Đức nó trở nên gì? Không thể, không thể đi lại được. No one was allowed through the wall unless they had a permit from the governments of both sides of the wall. Cái này đang nói về quá khứ nhá Còn bây giờ tất nhiên thì nó thoải mái rồi. Uh, không ai được phép đúng không đi qua cái tường này. Uh, trừ khi họ có permits. Permit ở đây có nghĩa là giấy phép từ cái chính phủ của hai bên. Thế thì là, ờ, là chính phủ của Đông Đức với cả Tây Đức ạ. Thế thì ở đây chúng ta có impact, nó có tác động như thế nào? Thế thì tác động như thế nào ở đây chúng ta lắp bốn cái từ này vào. Phương án đầu tiên chúng ta có terrible Phương án B chúng ta có từ sad. Nhớ từ này không đọc là sad nhé, là sad. Tiếp theo chúng ta có important và chúng ta có immediate. Bây giờ chúng ta lắp bốn cái từ này vào đi. Đấy, bước tiếp theo lắp vào. Đọc hiểu đúng không? Chúng ta đọc hiểu đã. Sau đó chúng ta lắp vào. Đó. Thế thì chúng ta thấy là sẽ có tác động như thế nào đây? Tác động như thế nào? Terrible là kinh khủng này, sad là buồn này, hay là immediate là ngay lập tức, hay là important là quan trọng. Ok, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án gì? C đúng không? Có rất nhiều bạn comment đúng rồi, như vậy chúng ta có từ significant bằng với cả từ important. Đó, important. Câu này thì để làm đúng được thì chúng ta lại phải ờ, đọc hiểu thôi, đọc hiểu hết cả cái cái cái cái đoạn này thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng. Thế còn nếu bạn nào biết nghĩa thì không nói làm gì đúng không? Ờ, significant bằng cái important. Rồi tiếp theo. Như vậy, significant có nghĩa là có ý nghĩa hoặc là có tầm quan trọng nhé có ý nghĩa hoặc là quan trọng nó có thể bằng với cả meaningful <laughs> Ok, rồi tiếp theo là câu số 14 Câu số 14 thì chúng ta lại có 3 câu hỏi tất cả Có 3 câu hỏi tất cả Trong đó thì có hai câu hỏi về phần từ vựng Và một câu hỏi về phần đại từ liên hệ Câu 14 nhé, chúng ta sẽ có 3 câu hỏi riêng câu hỏi thứ hai là khó đấy nhá surfaced rồi bây giờ cô sẽ đọc trong lúc mà chúng ta cô sẽ đọc cùng chúng ta nhá tất nhiên là có hai câu hỏi từ vựng này particular surfaced và đại từ đây là once được chưa đấy. Historians have always faced one particular difficulty. The earliest societies to read and write seem to have surfaced around 5,000 years ago. How could historians learn about earlier ones? that had no written records. Ok, chọn thật nhanh đáp án. mười bốn phương án thứ nhất comment đã nào ở đây chúng ta hiểu không historians có nghĩa là gì là các nhà sử học các nhà sử học luôn luôn phải đối mặt với face ở đây có nghĩa là đối mặt Đó. thì face bình thường nó là động từ để mà đoán được nghĩa của từ á, thì chúng ta cũng cần phải uh, xem xét về cái sự đa nghĩa của từ nữa và chúng ta phải xem xét về cái uh, gọi là gì nhỉ word class uh, gọi là từ loại những bạn nào kém thì bạn sẽ chỉ biết là face là khuôn mặt thôi đúng chưa? Thế tuy nhiên face ở đây nó không phải là khuôn mặt đâu mà nó là động từ Tại sao chúng ta biết nó là động từ? Bởi vì nó đi với cả have ở đằng trước. Have always cộng với cả face ở đây là phân từ hai, đúng không? Như vậy verb cộng với cả ed thì chắc chắn nó phải là động từ rồi. Như vậy cái từ face ở đây nó không phải là khuôn mặt nữa mà nó phải có nghĩa là đối mặt. Đó, nhớ chúng ta nhớ chưa? Đấy, khi mà chúng ta càng lên cao á, thì chúng ta càng phải biết cái gì. Đọc hiểu đây nó kiểm tra cả cái đó nữa là gì? Khi mà chúng ta càng ở trình độ cao lên thì chúng ta càng phải học sự đa nghĩa của từ cái này là cái mà cô nghĩ là chúng ta ít khi chúng ta để ý đến sự đa nghĩa của từ Đấy, thì để đoán được nghĩa của từ thì chúng ta cũng cần phải biết xem cái từ này trong cái văn cảnh này nó là danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ. Tức là nó là một từ chỉ tính chất hay nó là từ chỉ hành động hay là chỉ sự vật sự việc hay chỉ người hay là chỉ cái gì. Đó, thì ở đây nó là động từ, đúng chưa? Face ở đây nó không có nghĩa là khuôn mặt đâu mà có nghĩa là đối mặt. Đối mặt với cả cái gì? Difficulty difficulty là một cái sự khó khăn một sự khó khăn như thế nào ở đây lại có one nữa như vậy là để đoán được từ particular chúng ta lại có từ one one có nghĩa là một một cái sự khó khăn như thế nào bây giờ chúng ta lắp bốn cái phương án này vào phương án A impossible to solve phương án B specific phương án C important và phương án D là unique Comment nào các bạn đều chọn là B, đúng rồi. Ở đây chúng ta có từ particular bằng với cả từ specific, có nghĩa là một cái khó khăn nó rất là cụ thể. Một mà, một cái thì nó phải là một cái gì rất là cụ thể, đúng không? Nó không thể chung chung được. Đấy, một cái khó khăn rất là cụ thể, rất là đặc biệt. Đó, mà um, mà những cái người sử học họ phải đối mặt. Thế thì câu này chúng ta có particular bằng với cả specific, nhớ Cách đọc của từ này các bạn chú ý nhé. Particular và cái này đọc là specific, có nghĩa là cụ thể, cụ thể hoặc là đặc biệt cụ thể một cái khó khăn rất là cụ thể Đó. thế còn impossible to solve có nghĩa là khó có thể giải quyết thế còn important là quan trọng và unique unique có nghĩa là độc đáo là độc nhất từ unique thì cô sẽ cho các bạn cái từ đồng nghĩa của nó unique thì nó có thể bằng với cả distinct distinct cũng có nghĩa là riêng biệt là là riêng biệt là chỉ có nó mới có thôi đó được chưa rồi tiếp theo từ surface là từ khó hơn này the early societies là những cái xã hội um, những cái xã hội thời xa xưa ấy đúng không um, mà có thể đọc và viết tức là biết chữ seem to have surfaced around 5,000 years ago thì nó có vẻ như là như thế nào đấy khoảng 5.000 năm trước thì bây giờ chúng ta có từ surfaced theo các bạn nó có nghĩa là gì rất khó đấy nhá, phải đùa đâu. Phương án đây chúng ta có từ communicated, phương án B là existed, phương án C là appeared và phương án D là invented. Chúng ta comment thử xem nó có nghĩa là gì. Câu 14, câu 14 nào. Tiếp nào, surface bằng với gì nhá? Comment rõ là surface bằng gì ra. Chứ còn bây giờ ABCD cô không biết là chúng ta đã comment câu nào. Exist nó khác với cả extinct nhá. À sorry, extinct đúng không? Extinct đây, đây là extinct Có nghĩa là tuyệt chủng đúng không? Extinct là tuyệt chủng, là tính từ Thế còn đây là exist Đây là exist Động từ đó Thôi bây giờ cô dịch luôn nghĩa Dịch luôn nghĩa chứ chắc là chọn là đúng Ở đây chúng ta có phương án đây Communicates Đúng không? Có nghĩa là giao tiếp Exist là tồn tại Appear là xuất hiện Và phương án D là invent Có nghĩa là phát minh Đấy bây giờ dịch nghĩa rồi rồi đấy Thử chọn đi xem có chọn được đúng không dịch nghĩa cho vẫn có thể làm sai bình thường chứ giờ sắp hết pin rồi sắp hết pin rồi từ nãy nó báo hết pin 15 phần trăm không tôi cầm cả hai đi không sao đâu Comment đi nào. Surface, nhớ từ này không đọc là surface nhá. Surface. Âm thứ hai của nó là âm y. Ok, giỏi quá. Rất nhiều bạn comment được là <laughs> bằng với cả appear. Đúng rồi. Surface ở đây có nghĩa là appear, có nghĩa là xuất hiện. Thế thì appear và exist nó khác nhau ở điểm gì? Exist có nghĩa là tồn tại. Tồn tại có nghĩa là nó đã tồn tại ở đó rồi. Đúng không? Thế còn appear là bắt đầu tồn tại. Chúng ta nghe hiểu không? exist là tồn tại ở đó rồi cái gì đó nó đã tồn tại ví dụ như là cái vấn đề này nó tồn tại ở đây rất lâu rồi đúng không thì tồn tại là ám chỉ là nó có mặt ở đâu đó thế thôi thế còn appear có nghĩa là xuất hiện xuất hiện có nghĩa là bắt đầu tồn tại ok đó thì ở đây là nó, nó phải là xuất hiện đúng không nó phải xuất hiện là năm nghìn năm trước Đấy, xuất hiện có nghĩa là bắt đầu tồn tại ok cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C Đấy, quan trọng nhất phải hiểu bản chất của exist nghĩa là gì và bản chất của appear nghĩa là gì nếu không thì sẽ làm sai rồi, tiếp theo um, The word once in the passage refers to cái gì? A. Historians Societies, languages và difficulties Cái từ once ở đây là thay thế cho cái gì các em nhỉ? Ở đây chúng ta có từ once Nó là đại từ và đại từ này được dùng để thay thế one ở đây không có nghĩa là một nữa nó là đại từ và đại từ này nó được sử dụng để thay thế cho một cái danh từ đã được nhắc đến ở phía trước đó rồi nhớ chưa once và cụ thể nó thay thế cho danh từ số nhiều nữa hoặc là có thể thay thế cho một danh từ số ít ở phía trước nhưng mà tóm lại one ở đây là được dùng để thay thế cho một cái danh từ đã được nhắc đến ở phía trước đó rồi thế bây giờ ở phía trước đó thì nó có nhắc đến cái gì không ở đây người ta nói là gì? Only or once Only or once thì chúng ta xem là nó nhắc đến một cái danh từ gì đằng trước Liệu nó thay thế cho historians hay là thay thế cho society, hay là languages hay là difficulties ở đây người ta đang đang nói là gì? How could historians learn about earlier ones that had no written records? Ở đây chúng ta hiểu chưa? ở đây người ta đang so sánh người ta đang so sánh giữa những cái xã hội mà nó không có một cái written record tức là không để lại bất kỳ một cái tài liệu nào cả đó với cả một cái xã hội mà chữ viết xuất hiện 5.000 năm trước đúng chưa nào Đấy, như vậy cái earliest societies là những cái xã hội xuất hiện từ rất là lâu đời rất là rất là lâu rất là sớm rồi và nó xuất hiện từ 5.000 năm trước thế bây giờ thế thế thì còn những cái xã hội mà xuất hiện còn sớm hơn cả những cái xã hội này nữa đúng chưa À, tức là cái thời điểm này là xã những cái những cái earliest societies mà có thể đọc và viết được thì nó xuất hiện khoảng 5.000 năm trước. Thì bị ám chỉ là những cái xã hội mà trước đó thì sao? Những cái xã hội trước đó là xã hội mà không có written records nào. Đó, thì làm thế nào để có thể học làm làm làm thế nào có thể tìm hiểu được về những cái xã hội đó. Ở đây chúng ta có động từ learn, learn đây nó có nghĩa là tìm hiểu chứ không có nghĩa là học nhé. Tìm hiểu về những cái xã hội mà xuất hiện còn trước đó tức là hồi mà chưa có chữ viết chưa có gì hết cả no written records có nghĩa là chưa có chữ viết chưa có bất chưa để lại bất kỳ một cái tài liệu một cái văn kiện hết cả à, thì ở đây cái ones ở đây là ám chỉ là gì societies được chưa đáp án của chúng ta sẽ là phương án B đó ok xong câu 14 tiếp tục nhá Đấy, như vậy chúng ta đọc nhá, đọc hiểu nó phải là như thế Tại sao nó cho cái dạng câu hỏi này vào? Bởi vì chúng ta muốn chọn được đáp án đúng thì chúng ta phải hiểu chúng ta hiểu là nó đang so sánh cái gì với cái gì đúng không? cụ thể người ta đang so sánh những cái xã hội mà có chữ viết với cả những cái xã hội xuất hiện trước đó chưa có chữ viết chưa có gì hết cả đó Hôm nay chúng ta sẽ có 20, um, 25 hay là 30 câu, 25 câu tất cả. Và chúng ta cũng sẽ học được rất nhiều các từ vựng, đúng không? Các kỹ năng làm bài. Tiếp đi câu số 15. Câu số 15 nào. 15 và 16. Cái từ xã hội chúng ta chú ý nhé, đó là societies đúng không? Societies. Xã hội. Ok, tiếp theo câu 15 nào. Câu 15 là một câu hỏi về uh, đây về um, cụm từ liên hệ the phrase cái cụm từ này cụm từ such basic services ở trong cái đoạn văn này thì nó uh, đề cập đến những cái dịch vụ như là gì đó such chúng ta hiểu cái từ such nghĩa là gì không such có nghĩa là như thế à, như thế có nghĩa là như thế nào đúng không cái từ such này nó ám chỉ uh, những cái đã được đề cập ở phía trên những cái dịch vụ căn bản như thế như thế là như thế nào thì muốn biết được là such này á, such basic services này nó là uh, nó là cái gì thì chúng ta phải đọc cái phần phía trên để xem nó ám chỉ cái cái những cái dịch vụ căn bản nào đúng chưa thì rất là đơn giản thôi chúng ta đọc phần phía trên đọc phía trên sau đó chọn đáp án cho cô xem nó thay thế cho những cái gì ở phần phía trên đây cô thấy có Việt Trung Nguyễn này chọn được đáp án là Energy and Healthcare đúng không không phải là healthcare mà gọi là public health ở trong bài này healthcare cũng ok rồi, có thể các bạn đều chọn được là phương án B đúng không? Ok, thế thì để làm được đúng cái câu số 15 này á, chúng ta lại cần có rất nhiều các kỹ năng liên quan. Kỹ năng đầu tiên chúng ta phải hiểu cái từ such. Chúng ta phải hiểu từ such nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là như thế, đúng không? Như thế. Thì như thế có nghĩa là nó thay thế cho một cái gì đó đã được nhắc đến ở phía trước đó. Thế thì cả cụm này, such basic services là những dịch vụ căn bản như thế. Như thế là như thế nào thì phải đọc trên phía trên để xem có dịch vụ gì. Cụ thể chúng ta có clean water, có electricity. Electricity có nghĩa là điện, nhưng mà trong bốn phương án này chả có phương án chả có phương án nào đề cập đến điện đúng chưa? Thế cho nên là chúng ta lại phải sử dụng một cái kỹ năng tiếp theo đó chính là kỹ năng paraphrasing, gọi là kỹ năng uh, hay là sử dụng cái, ờ, cái kiến thức gọi là từ đồng nghĩa. Cụ thể chúng ta có từ electricity bằng với cả từ energy. Có nghĩa là năng lượng đúng không? Điện ám chỉ năng lượng. Tiếp theo cái gì ám chỉ public health gọi là gọi là y tế hay là sức khỏe sức khỏe thì ám chỉ cái từ clean water này các em hiểu không clean water như vậy cái clean water nước sạch nước sạch so với cả nước bẩn đúng không đấy thì rõ ràng là ám chỉ khi ta nói là uh, nước sạch thiếu thế thì nước sạch thiếu thì nó sẽ liên quan đến public health đấy, thì cái cụm từ này nó nó liên quan đến public health phải chưa như vậy chúng ta phải có khả năng tư duy chúng ta phải có khả năng là uh, tìm được xem từ nào bằng với cả từ nào Đấy, cụ thể electricity là điện điện thì phải nghĩ là à, nó là gì năng lượng thế còn nước sạch là ám chỉ về mặt gì y tế đúng chưa đó, thế còn tất cả những phương án khác đều không đúng bởi vì là ở phía trên này chẳng có nào không có cái gì nhắc đến A, không nhắc đến C cũng không nhắc đến D đúng chưa? Đấy, cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta phải là phương án B. Rồi tiếp theo là câu số 16. Cô đã thấy có bạn comment câu 16 rồi đấy. Such là như thế, đúng không? Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào xinh như thế, đúng không? Such a beautiful girl. I have never met such a beautiful girl. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào xinh như vậy. Such ở đây có nghĩa là như thế, như vậy. Đấy, thì nó cũng có thể được dùng để ám chỉ một cái đã được nhắc đến ở phía trước đó. Được chưa nào? Tiếp nào, bacteria, vi khuẩn. Ở đây nào? but the presence of bacteria in human its intestines is good because they prevent the, growth of harmful microbes. They do this by breaking them down. Ở đây chúng ta có từ presence nghĩa là gì? Presence nghĩa là gì? Từ này đừng có nhầm với các từ present nhé. Present có nghĩa là món quà, đúng không? Hoặc là hiện tại. Đấy, thì tuy nhiên cái từ present này á, nó cũng là một tính từ nữa. Thì khi là tính từ á, thì nó ám chỉ là có mặt mô tả cái trạng thái là có mặt ở đâu đó. Thế thì từ cái đuôi NT này, tính từ NT chúng ta sẽ biến đổi nó thành đuôi NCE để tạo thành danh từ. Như vậy present có mặt đúng không? Sang danh từ presence. Danh từ nghĩa là sự có mặt của cái gì đó. Như vậy sự có mặt của vi khuẩn trong ruột của chúng ta thì rất là tốt bởi vì nó ngăn chặn cái sự phát triển của uh, những cái vi khuẩn có hại. Đó, thế thì ở đây chúng ta có từ presence nó sẽ bằng với cả cái gì đây? Growth là sự tăng trưởng, existence là sự tồn tại, bearing um, từ bearing này nó cũng rất là nhiều nghĩa. Đấy, thì ở đây mà dịch ra thì rất là khó dịch. Thế còn attendance có nghĩa là sự uh, tham dự đúng không? Đấy, sự tham dự. Thế còn cái từ bear ấy thì từ bear nó có thể là sinh ra này đúng không? Uh, ờ, when were you born? Born đấy chính là cái phân từ hai của từ bear đấy đúng không? Đó. Ờ, hoặc B cũng có thể có rất nhiều có nghĩa là chịu đựng này đúng không ở đây cũng rất là khó dịch thì câu này đáp án đúng của chúng ta là có những bạn nói là sự tham gia Đấy, ở đây là sự cái gì đó của vi khuẩn ở trong ruột có nghĩa là trong ruột của chúng ta thì luôn luôn có vi khuẩn đúng không luôn luôn có vi khuẩn đó thì uh, cái sự luôn luôn có vi khuẩn đấy thì cái từ presence này nó phải ám chỉ presence này có thể nó phải bằng với cả từ gì không thể là sự tham gia được mà nó phải là bằng với cả gì existence là sự tồn tại hiểu không? sự tồn tại của nó sự có mặt có nghĩa là có sự tồn tại đó như vậy câu 16 này đó đáp án của chúng ta phải là phương án B sự tồn tại, sự có mặt của cái gì đó trong ruột Như vậy câu này để làm đúng được thì chúng ta phải có kinh nghiệm, à, chúng ta phải có à, gọi là knowledge, có kiến thức Phải có kiến thức Tức là đôi khi chúng ta muốn suy đoán được nghĩa của từ Chúng ta phải dựa vào kiến thức của bản thân Kiến thức nền, kiến thức xã hội vân vân đó thì chúng ta suy đoán được nghĩa của từ nó sẽ chính xác nó sẽ nhanh có rất nhiều các kỹ năng suy đoán nghĩa của từ trong đó có một kỹ năng đó là kiến thức khi mà chúng ta có kiến thức về một cái lĩnh vực nào đó thì khi mà chúng ta đọc về cái lĩnh vực đó bằng tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ hiểu hơn là những người chả có tí kiến thức nào cũng chả có tí tiếng Anh nào đúng không rồi tiếp theo câu 17 nào 17, 18 nào Linh đề thì có Linh đề lúc nào live xong thì sẽ có nhé. Thứ sáu hàng tuần cô sẽ live nhé. Chú gì đã hỏi bao giờ cô live tiếp rồi yên tâm. Tối chủ nhật là lớp 11 nhé. Cô nhắc lại này, tối chủ nhật là cô sẽ live cho lớp 11 Bạn nào mà kiến thức căn bản còn yếu Thì vào học cùng với cả các bạn lớp 11 nha Chủ nhật cô live lớp 11 Cô nhắc lại là những bạn nào mà kiến thức còn yếu Kiến thức căn bản còn yếu Vào học cùng với cả lớp 11 Ở đây không phân biệt là lớp 10 hay lớp 11 hay lớp 12 Cứ yếu là vào học thôi tiếng Anh nó phân theo trình độ mà đúng không Rồi câu 17 Đoán được không? Từ spell Từ spell này là một từ đa nghĩa Và một cái nghĩa rất là uh, Rất là hay của nó Đấy, là có nghĩa là thần chú Đọc câu thần chú gọi là spell Thế thì ở đây liệu có phải là câu thần chú không? từ đáng nghĩa các em nhé đấy đấy như vậy là trong tiếng Anh ý, thì nó kiểm tra chúng ta những cái bài đọc hiểu á, thì nó cũng kiểm tra chúng ta về trường hợp từ đa nghĩa rất nhiều từ đa nghĩa đấy là người ta kiểm tra xem là trong cái trường hợp này mày có biết cái từ này nghĩa là gì không hay là mày nghĩ nó là kiểu gì um, spell cô vừa mới dịch là gì câu thần chú đúng không đó như vậy chúng ta phải đoán đi trong trường hợp này liệu có phải là câu thần chú không hay nó mang nghĩa khác đúng chưa nào a drought A drought, từ này chúng ta là a drought nhớ chưa? Is an abnormally long spell of dry weather. It is a time when there is not enough water to support farming, urban or environment needs. Câu này rất dễ. Câu này rất đúng rồi, spell mà động từ thì còn có nghĩa là đánh vần nữa đúng không? Câu này rất dễ. Có manh mối ở trong bài để có thể đoán được nghĩa của từ. Đấy nhá, đấy là kỹ năng đọc hiểu Bây giờ lại quay lại kỹ năng đọc hiểu Không phải là căn cứ vào kiến thức nữa Mà căn cứ vào manh mối trong bài Chúng ta phải tinh ý Khi chúng ta đọc hiểu chúng ta phải tinh ý Là đôi khi người ta sẽ có giải thích đấy Đôi khi trong cái bài đọc hiểu đó Người ta sẽ có phần giải thích cho cái từ vựng đó Cái từ vựng spell nó xuất hiện ở đây đúng không? Thì cái phần giải thích thường nó sẽ ở nằm ở đằng sau Bây giờ chúng ta đọc cái câu đằng sau nó đi Xem có từ gì giải thích cho cái từ spell hay không được chưa? Nhắc lại này, đây là cái kỹ năng đọc hiểu nhá Là đôi khi cái từ vựng của chúng ta nó nằm ở đây đúng không? Từ vựng đây Thì nó sẽ có cái phần giải thích cho cái từ đấy Ở ngay trong bài đọc hiểu luôn Và cái phần giải thích đó Nó nằm ở trong phần sau Phần sau, thường là phần sau Thế thì cái từ đấy chính là từ gì? Chính là gì đây? A time Cả cụm này đúng không? It is a time Đó là một cái giai đoạn, một cái thời gian Đúng không? Cái time ở đây ám chỉ thời gian Từ đó chúng ta suy ra được là gì? charm là, là zone hay là signal hay là period câu này đáp án của chúng ta phải là period đúng không đấy thế còn zone ở đây cũng ám chỉ là vùng cái từ zone này nó bằng cái từ area là vùng chứ nó không ám chỉ thời gian chỉ có mỗi cái từ là time zone thôi đúng không chúng ta biết từ time zone nó gọi là gọi là cái gì tiếng việt nó gọi là gọi là các cái vùng thời gian ấy. ví dụ như là uh, thời gian của Việt Nam khác với cả Trung Quốc hoặc là khác với cả Singapore vân vân khác với cả Anh chẳng hạn gọi là gọi là time zone múi dầu à hay là cái gì nhiều khi tiếng Việt rất là kém ok như vậy đấy như con nhắc lại là gì để biết được nghĩa của từ spell đọc phần đằng sau Đúng không? Đấy, là trong các bài kiểm tra đọc hiểu á, người ta thiết kế để nó gài gắm vào những cái như thế này. Thế bây giờ người ta sẽ xem cho cái là à cái bạn này bạn có tinh ý hay không, bạn ấy có đoán được nghĩa của cái từ này dựa vào cái phần đằng sau hay không nó hiểu chưa đây là kỹ năng đọc hiểu và người ta kiểm tra chúng ta những cái kỹ năng như vậy chúng ta có tinh ý được tìm ra được nghĩa của cái từ này căn cứ vào cái đằng sau hay không được chưa thế thì câu này chính là uh, chính là gì căn cứ vào it is a time when đúng không thì chọn được đáp án là period thế còn charm charm nó cũng bằng với cả từ spell đấy thực ra cũng gần nghĩa đấy, charm ngoài việc là ám chỉ cái sự gọi là sự thu hút sự quyến rũ ra thì nó còn cũng ám chỉ là kiểu ma thuật ấy đó rồi là zone thì cô đã nói rồi bằng cái từ area gọi là vùng, gọi là núi, à, múi đúng không? Và signal, từ này có nghĩa là tín hiệu, được chưa? Rồi tiếp theo nào, câu số 18. Từ đây ở đây là là liên quan đến từ gì? Refer nhé. Period cũng mang nghĩa là tiết học đúng không? Nó có nghĩa là khoảng thời gian. Refers đúng rồi, bị uh, gõ thiếu Cô có dạy DT cấp tỉnh không là cái gì? DT nghĩa là gì? Cô không dạy lớp 7 nhá Khi nào mà cô phải xong với cả các anh chị cấp 3 đấy Thì cô mới ờ, sẽ hỗ trợ các bạn cấp 2, cấp 1 tắt Nhưng mà bây giờ phải tập trung vào các, các anh chị cấp 3 đã Lớp 7 mà trình độ khá khá rồi học luôn được nhá Rồi cô 18 rồi Đấy, cái từ dây này cô vừa thấy có bạn comment sai rồi Effect là chết rồi ở đây phải đọc hiểu đúng chưa they này thì đúng là nó có thể thay thế cho danh từ số nhiều đúng không đây dây đại từ dây ở đây là một cái đại từ mà có thể được dùng để thay thế danh từ số nhiều thì đằng trước nó có danh từ số nhiều là humans này storms này effects này bây giờ vấn đề là thay thế cho từ nào trong ba cái từ đó đây thì mình phải đọc hiểu cái phần sau they are known to relieve drought conditions chúng Chúng được biết đến là có thể relieve là làm giảm nhẹ đi cái tình hình gọi là hạn hán. Đó, chúng ở đây là cái gì? Là floods hay là storms hay là effects hay là humans. Thế bây giờ chúng ở đây. Bây giờ cái câu này thực ra nó cái cái cái um, cái này thực ra nó không qua câu này nó không quá khó đâu. Bây giờ cái chủ ngữ của cái vế đằng trước này. Đây là the effects of these storms là mặc dù những cái tác động mặc dù những cái tác động của những cơn bão này lên con người thì có thể rất là kiểu gây thảm họa đấy ở đây chúng ta có từ um, catastrophic đúng không bằng với cả disastrous tức là rất là kinh khủng nó có thể gọi là gây thiệt hại lớn hoặc là gây thảm họa đấy gọi disastrous đấy thì they are known to relieve đấy thì though ở đây là mặc dù đúng không mặc dù ở đây chúng ta nhìn thấy cái cái, cái từ though không là mặc dù bản thân cái từ dâu này ấy, nó ám chỉ sự đối lập sự đối lập của cái gì đây đúng không ở đây vế, vế trước người ta nói là catastrophic nói cái gì đấy rất là gây hại rất là gây thiệt hại lớn đấy thì gây thiệt hại rất lớn thế thì ở đằng sau người ta bảo relieve relieve có nghĩa là làm giảm nhẹ đi những cái điều kiện hạn hán như vậy ở đây thì mang mặt tiêu cực và ở dưới này mặt tích cực Đó, đọc hiểu đúng không một cái là tiêu cực một cái tích cực với cả thứ hai đây người ta nói về tác động của gì đây mới là cái nhân tố chính mà chúng ta phải lưu ý này ở đây người ta nói về tác động của những cơn bão tác động của cơn bão thì nó có thể rất là tiêu cực nhưng nó vẫn có thể rất là tích cực đấy như vậy dây ở đây là ám chỉ cái gì có phải effects không có phải humans không mà phải là storms cơn bão đúng chưa nó đang nói về cơn bão các cơn bão đấy đọc hiểu nhá đọc hiểu phải đọc hiểu tốt chắc chắn là A Trời nhiều bạn vẫn nghĩ là chắc chắn là A Ở đây thì phần phía trên người ta đâu có nói gì flat đâu đúng không They, được chưa? They ở đây mấy cả thứ hai nữa là chúng ta phải chú ý này Đây là hai vế, đúng không? Hai vế Thì they này thì thông thường nó sẽ được dùng để thay thế cho một cây chủ ngữ phía trước ừ. Thế thì phía trước nó nhắc đến storms, đúng không? Tác động của những cơn bão Tác động cơn bão thì nó gì? Tiêu cực nhưng mà nó cũng có những cái điểm tích cực đó ở đây chú ý nó đang nói về cái gì phải biết nhớ chưa bão như vậy câu này đáp án phải là bão rồi tiếp theo Thấy chưa? Đọc cái phần này nó không phải là phần dễ đâu đúng chưa? Phải đọc hiểu Rất là dễ bị lừa Rất là dễ bị lừa đúng không? Rất nhiều bạn chọn là floods Là lũ lụt Nhưng ở phía trên đâu nhắc gì đến lũ lụt đâu Đúng không? Phần phía trên đâu có nhắc gì đến lũ lụt đâu mà lại đi chọn lũ lụt là thế nào? Đúng không? Nó nhắc đến storms, bão. Ngữ pháp có ôn nhá. Lệ lệ qua lớp 9. Ok, câu 9 nào. Evaporation and precipitation fog are two kinds. The former is caused by water changing into gas very quickly while the other is caused by the release of water. Có hiểu, đọc hiểu không? Câu này rất dễ. Câu này thực ra rất dễ. Em không cần phải hiểu evaporation là gì. Không cần phải hiểu uh, precipitation fog là cái gì. Không cần phải hiểu. Vẫn có thể làm được. Bây giờ chọn thử đi xong rồi cô sẽ uh, sau đó thì cô sẽ um, tóc cô là vừa mới gội đấy nhưng mà nó đang đợi <laughs> đang bị sơ không cần phải biết nghĩa nhá đọc hiểu là đôi khi không cần phải biết nghĩa với các kỹ năng đọc hiểu thì vẫn phải làm được thế thì bây giờ cô sẽ cho chúng ta gợi ý thứ nhất two kinds căn cứ vào từ two tiếp theo căn cứ vào the former phải hiểu thế nào gọi là the former rồi phải hiểu thế nào gọi là the other đấy chỉ cần hiểu như vậy thôi chọn đáp án thôi ở đây chúng ta hay có cái cụm từ là the former and the latter. The former có nghĩa là cái nhắc đến trước. Ở đây nó có hai thứ đúng không? Cái được nhắc đến trước là cái nào? Chính là evaporation. Thế cái the former ở đây á, chính là ám chỉ evaporation. Đúng chưa? The former. Thế ở đây nó là the other là cái còn lại đúng không? The other là cái còn lại. Phải hiểu. Bản thân mình phải hiểu the other là cái còn lại đó. Cái còn lại. Thì ở đây nó nhắc đến hai cái đúng không? Hai cái cái đầu tiên đây cái nhắc đến đầu tiên đây former đây là ám chỉ là cái được nhắc đến đầu tiên former ám chỉ cái được nhắc đến đầu tiên Thế còn VL là cái còn lại, được chưa? Thế thì the former đây chính là refer đến cái này. Thế thì cái còn lại thì đương nhiên phải là cái nào? Đương nhiên nó phải là cái này đúng không? Hết. Đó, như vậy đang đúng là gì? là B hết có cần phải hiểu nghĩa đâu đúng chưa thế còn lúc này có bạn dịch đúng rồi đấy evaporation có nghĩa là sự bốc hơi thế còn precipita, uh, ờ, precipitation có nghĩa là lượng mưa fog là sương mù lượng mưa sương mù cái này cái thuật ngữ này cô cũng không hiểu lắm Thế nhưng mà đại loại là như vậy bài này không có cần phải đọc hiểu không có cần phải hiểu nghĩa đâu mà căn cứ vào những cái chúng ta phải biết thứ nhất two kinds hai thứ đúng không cái này được nhắc đến đầu tiên chính là evaporation thì phải là cái còn lại cái còn lại là cái nào chính là cái này hết được chưa ngoài ra cái từ the other này nó có thể bằng với cả the latter là cái được nhắc đến sau the latter là cái được nhắc đến sau cái the former là cái được nhắc đến trước đó thế còn the latter cái được nhắc đến sau thì ở đây người ta thay thay thế bằng the other thì hai cái này như nhau thôi nhá Đấy cái này rất là quan trọng nhiều bạn không biết thôi nhá đọc hiểu mà không biết những cái này thì nhiều khi mình chả biết nó đang nhắc đến cái nào cái nào đúng không cứ loạn hết cả lên Đấy, câu 19 ờ. rồi tiếp theo câu số 20 <laughs> ngưng tụ ở đây thì the other nó bảo là release of water có nghĩa là nó giải phóng ra nước à thì liệu có phải là ngưng tụ không Condense, chúng ta có động từ condense nó có nghĩa là ngưng tụ. Còn đây liệu có phải ngưng tụ không? Cô không biết đâu, cái này cô không biết. Kiến thức này cô không rõ. Cô chỉ biết đọc hiểu, làm được là như vậy thôi. Mình đọc mình hiểu hiểu là như thế thôi. Một cái là sản sinh ra hơi, đúng không? Một cái là nước bốc thành hơi. Một cái là từ hơi lại trở thành nước, kiểu vậy. Tiếp, 20 nào. Cố gắng lên, nốt câu 20, sau đó thì mấy câu sau là câu về phần từ vựng. Mai kiểm tra hóa nhưng cô giảng hay quá Bay hơi là evaporation Bốc hơi, bay bay hơi gì Xem xem à A firework Câu này cô đã cho kiểm tra ở trên lớp offline của cô ở Hà Nội rồi Và rất nhiều bạn làm sai Cái này cô cũng cho các bạn lớp 11 học luôn Lớp cô ở Hà Nội thì lớp 11 mình có lớp 12 học như nhau Tất nhiên là lớp các bạn lớp 11 các bạn rất giỏi Các bạn phải nói là rất giỏi Nghĩa là kết tủa Ok, thôi không quan trọng Đấy là một cái thuật ngữ Mình không quan trọng mình hiểu nó là được rồi Đôi khi mình cũng không đọc hiểu là như vậy Đôi khi em cứ phải cố gắng em tìm cái nghĩa của từ ấy trong tiếng Việt ý Cô không bao giờ cố gắng làm cái điều đấy làm gì Cô, cô đọc cô hiểu vậy thôi đấy, Cô chỉ cần hiểu là cái gì Precipitation fault Nó có nghĩa là the release of water Nó là ngược lại của cái quá trình bốc hơi nước bốc hơi nước có nghĩa là nước biến thành hơi ngược lại sẽ là gì hơi biến thành nước kiểu như vậy <coughs> ok it thay thế cho cái gì comment thử xem nào trần tèo đúng không trần tèo đúng không hôm nay là tèo trần nhìn lạ quá Nào cố gắng lên nào bây giờ Gần 10 giờ rồi Nhanh lên không muộn mất Câu 20 A là chết rồi 20A là chết rồi Đấy cô bảo không phải dễ đâu mà A là chết rồi Cái này phải hiểu công thức Phải hiểu công thức Cái gì refer đến cái gì Thì mới làm đúng được Bây giờ bắt đầu đến D, C, B C C cũng chết C cũng chết, A chết C là cái gì? Cô thấy có lắc đác bạn chọn B Bây giờ toang đúng rồi câu này cho đi thì là toang thật sự luôn Câu này cho đi thì là toang luôn Không hiểu bản chất mà Không hiểu cấu trúc mà Câu này cho đi thì là toang này Ok bây giờ cô sẽ phân tích cho chúng ta nhá Chúng ta phải hiểu cấu trúc của nó It Chúng ta nhìn thấy chưa? It Sau đó là đến động từ to be Sau đó là đến important Nó là tính từ Sau đó là đến to continue là đến to verb Đấy, cô chỉ cần nói như vậy thôi là chúng ta phải biết rồi đây là công trúc trong đó it ở đây là chủ ngữ giả chủ ngữ giả chủ ngữ giả có nghĩa là nó không có nghĩa em hiểu không it ở đây mình không được dịch là nó nhưng mà có thể rất nhiều bạn dịch là nó nó quan trọng nó là nó là cái gì mới được đúng không nó là cái gì ở đây nó không có nghĩa nó không được dịch nó ra thế thì đây là chủ ngữ giả đi một câu thì nó phải có chủ ngữ đúng không thế là chủ ngữ thật của nó đâu chúng ngữ thật của nó chính là cái này Chính là to verb Như vậy cụ thể là gì? It ở đây chính là refer đến cái to verb ở đằng sau này Bây giờ ra được đáp án chưa? Ra được đáp án chưa? Đáp án là gì? <laughs> Dễ chưa? Dễ chưa? Ít ở đây là chúng giả đừng có dịch nó ra nhá Rất nhiều bạn cứ Nó quan trọng Tiếp tục monitor updates nó là cái gì bây giờ mới hiểu đúng rồi Đấy, nhớ không được dịch nó chứ không được dịch nó Đấy, thì câu này chúng ta sẽ phải dịch là gì cái việc này thì rất là quan trọng thấy không cái tu verb này rất là quan trọng chứ đừng có dịch là nó quan trọng làm gì mà bây giờ chúng ta phải dịch từ cái chủ ngữ giả này trước này dịch từ cái chủ ngữ giả này trước chính là tu verb quan trọng tu vấp đây chính là gì việc cái cái việc mà phải tiếp tục ý cái việc mà phải tiếp tục monitor update ấy. monitor có nghĩa là phải tiếp tục theo dõi để cập nhật ý đúng không tiếp tục theo dõi để cập nhật về những cái new threats những cái mối đe dọa mới mà gọi là lan truyền trên mạng internet cái từ circulate ở đây có nghĩa là lan truyền nó có thể hiểu bằng với cái từ spread lây lan lan truyền uh, circulate bằng với các từ spread ok nhiều bạn không biết đâu nhá nhiều bạn không biết cái này đâu cho nên là cô đã quyết định cho cái cho cái câu này vào đây Đấy, để hy vọng chúng ta hiểu rõ bản chất của cụm từ này cấu trúc này it is cộng tính từ cộng thu verb nó là cái gì đâu là chủ ngữ đúng không chủ ngữ ở câu này nó ở đây này Đấy, câu này có thể viết lại là gì tu verb đứng ở đầu câu này is này cộng với cả tính từ Đấy, câu này viết lại câu thì nó sẽ là như thế này viết lại câu là như này <coughs> rồi nhớ chưa như vậy câu này đáp án là gì B. Continue monitoring for updates. Cái từ monitor có nghĩa là theo dõi các em nhé. Cái từ này nếu mà là danh từ á, thì monitor là lớp trưởng hoặc có nghĩa là screen, tức là cái màn hình máy tính á. Nó bằng với cái từ screen. Gặp nhiều mà giờ mới hiểu cấu trúc, đấy chưa? Cô bởi vì cô đã nghe thấy rất nhiều bạn dịch là nó rồi. Ít ở đây dịch là nó, nhưng mà nhớ được không được dịch là nó nhé. Rồi tiếp theo nào, bây giờ chúng ta sẽ ờ, nhẹ nhàng hơn với cả những cái câu ờ, đấy ôn từ vựng tất cả cái những cái câu mà bài đây đều được lấy ở trong uh, những cái câu hỏi về từ vựng đấy đọc hiểu đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ có 5 câu cuối cùng nhé từ 21 cho đến 24 25 bây giờ cái này comment thật nhanh thôi Verb in cộng is cộng adjective cũng được Nhưng mà đôi, đôi khi mình có thể sử dụng to verb cộng is cộng adjective Cũng không có gì là sai cả Đói quá Ok <clears throat> Nào 21 nào Confirm Ghi tất cả những cái từ này mà không biết vào nha Ghi hết vào Học thuộc nha Với mỗi một cái bài cô dạy như này á Chúng ta có thể học được rất nhiều kiến thức đấy Could you call the theater to confirm what time the movie begins? Bạn có thể gọi cái theater là cái dạp hát đúng không? Để mà cái gì đó what time, cái mấy giờ cái bộ phim bắt đầu Theater ở đây có thể ám chỉ là dạp chiếu phim tức là bằng với cả cinema hoặc là movies Thế thì câu này á <clears throat> Confirm sẽ bằng với cái gì đây? Verify đúng không? Xác nhận Đấy. Đáp án của chúng ta là C Xác nhận Verify Xác nhận, nhớ chưa? Thế còn recommend là đề xuất, giới thiệu Recommend bằng với cả suggest Đề xuất, giới thiệu Cái từ recommend thì đương nhiên nó mang nghĩa trang trọng hơn là từ suggest nhé Tiếp theo chúng ta có prescribe. Prescribe có nghĩa là kê đơn bốc thuốc ạ. Đúng không? Kê đơn bốc thuốc. Động từ kê đơn. Thế con states tuyên bố này. Tuyên bố hoặc là đề cập đến hoặc nói đến cái gì đó. State, từ state này cũng là một từ rất nhiều nghĩa. Đấy, verify, confirm, xác nhận. Hiểu chưa? Cái từ verify này gặp rất nhiều trong khi mà chúng ta sử dụng um, tiếng Anh, sử dụng um, công nghệ nhiều đúng không sử dụng Facebook các thứ nhiều thì đôi khi ờ, khi mà chúng ta khi mà chúng ta thay đổi password chẳng hạn mật khẩu khi mà chúng ta thay đổi mật khẩu thì người ta sẽ gửi một cái uh, mã code về trong máy của chúng ta yêu cầu chúng ta phải verify đúng không? Đấy thì verify là yêu cầu các bạn xác nhận đó thì nhớ là verify bằng với cả confirm xác nhận thôi mà xác nhận lại đâu. Tiếp theo câu số 22 The book can give us special knowledge on the doctor-patient relationship. Cái quyển sách này thì có thể cho chúng cung cấp cho chúng ta cái động từ give ở đây nó bằng với cả động từ provide, cung cấp. Nó không có nghĩa là đưa đâu nhá. Nó không có nghĩa là đưa đâu. Provide có nghĩa là cung cấp. Đấy, quyển sách này có thể cung cấp cho chúng ta những cái special knowledge là kiến thức đặc biệt hay là kiến thức chuyên về cái lĩnh vực gọi là doctor-patient relationship có nghĩa là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cái này sẽ chọn cái gì đây? lắp bốn phương án này vào đi xem chúng ta chọn được đáp án gì sai hết thế này mất gốc tiếng Anh không được dùng là original English nhá original là bản gốc phiên bản gốc gốc có nghĩa là cái đầu tiên ấy. câu này đáp án đúng của chúng ta là inside đúng không inside thì thường đi với cả giới từ into Insight into something có nghĩa là cái kiến thức chuyên biệt về một cái lĩnh vực nào đó, cái kiến thức hoặc là cái hiểu biết chuyên về lĩnh vực nào đó. Đấy, task có nghĩa là nhiệm vụ này, opportunity là cơ hội này, manner có nghĩa là cách thức. Từ manner là nhiều nghĩa lắm, thì ở đây cô cho một nghĩa thôi. Manner có thể bằng với cả way of doing something, cách thức làm gì. Các bạn ở lớp offline của cô thì các bạn bây giờ mà hỏi từ manner là bằng với cả những từ gì thì các bạn sẽ kể một loạt ví dụ manner có thể bằng với cả way of doing something bằng với cả method phương pháp này hoặc bằng với cả technique này Đó. kỹ thuật kỹ thuật cũng là phương pháp đấy các em ạ <clears throat> tiếp theo câu 23 đi nào People must study the evidence before they decide which suspect to arrest. Là mọi người cần phải như thế nào đó, cái bằng chứng, đúng không? Phải hiểu từ evidence này. Đấy, trước khi họ quyết định xem là nên bắt cái nhân ờ, gọi kẻ tình nghi nào ở đây chúng ta có danh từ suspect có nghĩa là kẻ tình nghi và arrest là bắt giữ bây giờ chúng ta sẽ chọn phương án gì đây chúng ta phải làm gì với cả cái bằng chứng này đây có bằng chứng chúng ta phải làm gì influence hay là analyze hay là circulate hay là request này, câu này cô chữ nhanh nhá đáp án của chúng ta sẽ là phương án B analyze cái từ study ở đây á, nó không có nghĩa là học mà có nghĩa là nghiên cứu nghiên cứu hay còn gọi là phân tích đúng không phân tích thì cũng gọi là nghiên cứu thôi nó gần nghĩa về nhau Đấy, có bằng chứng thì ngồi phân tích đi ngồi nghiên cứu nó đi đúng không thì như nhau thôi Đấy, thế còn influence là gây ảnh hưởng đến cái gì đó thế còn circulate nó có thể có nghĩa là lưu thông đúng không ví dụ máu lưu thông tuần hoàn lưu thông tuần hoàn hoặc circulate cũng ám chỉ là lan truyền những cái tin đồn nó circulate có nghĩa là lan truyền request là yêu cầu tiếp theo 24 nào It takes some time to become familiar with the cultural differences in another country. Là mất, ít ở đây nhớ nó không được dịch nhé, không được dịch là nó như chưa? Ý nói là mất một chút thời gian để có thể trở nên quen thuộc với uh, những cái sự khác biệt về văn hóa um, ở một cái quốc gia khác. Câu này chúng ta chọn phương án gì đây? Mất gốc thì học lại từ gốc. Học chương trình giáo khoa ấy. Dạy kỹ thì vẫn hiểu được mà. Câu số 24, familiar with là quen thuộc với, trở nên quen thuộc. Đó, thì chúng ta sẽ có familiar with, familiar with bằng với cái accustomed to, quen thuộc. Đấy, thân quen với cả cái gì bằng với cái accustomed to. Rồi, thế còn combined có nghĩa là kết hợp. Phương án này có nghĩa là kết hợp với này. Affected by có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi này. Compelled, compelled to uh, có nghĩa là bị buộc phải làm gì này. Chúng ta có cấu trúc là be compelled to do something bằng với cả be forced to do something bị buộc phải làm gì bằng với cả cái này nhá be forced to do something đó như vậy câu 24 chúng ta có familiar with quen thuộc với bằng với cả accustomed to bằng với cả used to combine with chúng ta hay nói là kết hợp cái gì với cái gì đúng không? combine A with B chúng ta hay nói là như vậy câu cuối cùng các em ơi opponent có biết sai cái gì không cái này phải là uphold chữ o nhé câu cuối cùng đi nào chữ có 25 câu mà cũng hết ờ, hơn tiếng tiếng rưỡi nói nhiều vậy nói gì nhiều <laughs> bạn nào mất gốc thì vào khóa ôn ờ, lớp 10, lớp 11, 12 á kể cả từ vựng luôn từ vựng sách giáo khoa chính là các từ vựng nền tảng đấy rồi I enjoy living in surroundings with a lot of trees and clean air tôi thích sống ở những cái gì đó này surroundings là cái gì đoán được không với nhiều cây và không khí sạch thế thì surroundings có nghĩa là gì các em nhỉ surroundings surroundings luôn luôn phải có s nhá thì nó mới có nghĩa là có nghĩa là gì đúng rồi câu này đáp án là environment môi trường môi trường xung quanh surroundings có nghĩa là môi trường xung quanh thì nó bằng với cả environment Thế còn opponent có nghĩa là gì có nghĩa là đối thủ đúng không opponent đối thủ thế còn continent có nghĩa là lục địa và chúng ta có predominant thực ra đây là tính từ đấy tính từ thì nó không thể đi với cả o được đấy thực ra thì đề đôi khi nó cũng đánh đố thôi Predom predominant có nghĩa là tính nó là tính từ nó có nghĩa là gì nhỉ à, nổi bật này nó có thể có nghĩa là nổi bật này dễ thấy nổi bật ở đây ám chỉ là dễ thấy được nổi bật dễ thấy hoặc nó cũng ám chỉ cái việc là uh, có sức mạnh uh, có gọi là có uh, có có gọi là có sức mạnh hơn những cái khác có sức mạnh có tầm ảnh hưởng hơn cái khác có sức mạnh có tầm ảnh hưởng hơn có tầm ảnh hưởng hơn cái khác hoặc là gọi là lấn áp đấy nó cũng ám chỉ gọi là lấn áp có sức mạnh có tầm ảnh hưởng hơn thì có nghĩa là lấn áp lấn áp cái khác đó thì đấy là hai cái nghĩa của từ predominant ok câu này dễ nhất nào rồi bây giờ là mấy giờ 10 giờ rồi hơi muộn rồi đó ok như vậy cô nhắc lại nhá thứ sáu hàng tuần nhớ chưa thứ sáu hàng tuần sẽ là um, live cho lớp 12 thế còn những bạn nào mà yếu mất gốc xem lại cùng với cả các em lớp 11 và cô sẽ live vào tối chủ nhật hàng tuần nhớ chưa? Tối chủ nhật hàng tuần là sẽ là dành cho các em lớp 10, lớp 11. Thế còn lớp 10 thì bây giờ chưa có lịch cụ thể cho lớp 10. Lớp 10 thôi thì cứ tạm thời nghỉ ngơi cái đã <laughs> đúng không? Nhưng mà lớp 11 các em không được chủ quan nhớ chưa? lớp 11 không được chủ quan kể cả các bạn lớp 12 cũng không được chủ quan chúng ta có nhiều thời gian ôn tập hơn thế nhưng mà cô thấy có rất nhiều bạn chủ quan là các bạn không ôn gì hết các bạn lướt Facebook rồi các bạn chat chít rồi các bạn làm cái gì đó cũng không biết được nhưng ở đây chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta phải tranh thủ để chúng ta ôn tập cho tốt hơn Đấy, chứ không phải là nghỉ ngơi rồi các thứ đâu lớp 12 nhanh lắm thì khi mà chúng ta đi học một cái là là rất là nhanh bởi lúc đấy bắt đầu học học gọi là học học như điên ấy đúng không thì nó rất là nhanh cho nên chúng ta hãy tranh thủ cái thời gian này học từ vựng học những cái gì mà chúng ta còn yếu kém bởi vì bây giờ em hiểu vì sao bây giờ chúng ta chỉ phải học 3 môn của chúng ta thôi chúng ta chủ yếu là tập trung vào những cái môn mà chúng ta đi thi á, thi xét tuyển đại học á thế còn những cái môn phụ là bây giờ mình chưa phải học nhiều đúng không thì phải tập trung vào những cái gì mà chúng ta uh, cần phải học thì đây chính là cái thời điểm đó đây chính là những cái cơ hội để chúng ta có thể ôn tập kỹ hơn ok chưa nào rồi bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau rồi nhá tạm biệt các em Good night.